họ ạ mong các cô chú anh chị em à, ừ, hãy hợp tác giúp em Hương ạ thứ nhất là các anh chị à, cô chú anh chị hãy chọn cho mình một vị trí ngồi có wifi ổn định ạ tại vì lúc này thì đường truyền wifi nó cũng hơi kém vâng và thứ hai và các cô chú anh chị hãy à, hãy mở camera để thực sự hiện diện tiếp thêm năng lượng cho người chia sẻ thứ hai là các à, cô chú anh chị em chúng ta hãy tắt mic để tránh tạp âm à, thứ ba là các cô chú anh chị hãy chuẩn bị cho mình à, giấy bút để à, ghi lại những kiến thức à, trong buổi tối ngày hôm nay vâng à, không là mất nhiều thời gian của các cô chú anh chị thì à, ngay sau đây à, em xin mời một người anh vâng trước đây thì anh cũng làm rất là nhiều lĩnh vực à, nhưng à, khi anh đón nhận ra quan là sự nghiệp thì anh đã luôn luôn học hỏi Ờ, và tiếp thu được những kiến thức ờ, rất là um, tốt ạ và vâng, và anh đã uh, luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ đội nhóm phát triển và đi lên À, buổi tối hôm nay là cái buổi à, về hướng dẫn chia sẻ cho các cô chú anh chị em biết cách để chúng ta đăng ký tài khoản bên à, bên bên DPN vâng cái tài khoản à, thì à, ngay sau đây xin cả nhà hãy comment giúp em Hương con số 8 đây ạ, con số của nhà lãnh đạo ạ. Để đón chào lãnh đạo của chúng ta là anh Như Sĩ Hải. Vâng ạ, xin mời anh Như Sĩ Hải ạ. Vâng, <clears throat> xin à, chào cả nhà Mai ạ. Vâng, xin chào à, em à, xin chúng ta rất năng lượng em Trần Hương. Cảm ơn em rất nhiều. À, buổi tối hôm nay thì là Hải và đội nhóm à, trong hệ thống Miro cùng hỗ trợ tất tất cả các cô chú anh chị em chúng ta à, cách làm sao chúng ta đang đăng nhập vào ứng dụng BDN à, ứng dụng tức là đang sở hữu ví multi wallet của chúng ta đấy ạ. À. Thì à, trong à, mấy ngày qua thì à, chúng ta đã được nhận một tin rất là vui đó là à, công ty chúng ta chính thức à, được à, kết nối đường link để chúng ta à, đăng ký ví multi là một đối tác của đối tác thứ ba của Rawan à, và đây là một cái điều mà tất cả hai à, hơn 30 triệu thành viên của chúng ta đang rất mong chờ và điều này thì à, chứng tỏ rằng Rawan đã đi đúng hướng và đúng lộ trình như cam kết của họ tuy nhiên với sự phát triển rất là nhanh với cái tốc độ phát triển mà được ví là tốc độ ánh sáng thì công ty chúng ta có một vài cái à, cái lộ trình nó hơi chậm hơn một tí ạ à, nhưng không sao ạ à, bởi sao chúng ta có thể thông cảm được bởi vì khi à, mà tạo khi mà phát triển rau ăn thì các à, lãnh đạo chúng ta không hiểu không nhớ không nghĩ rằng là rau ăn có thể phát triển với tốc độ nhanh như thế và để được điều này thì à, cũng sự nỗ lực của tất cả các cô chú anh chị em trong phòng zoom cũng như là trong hệ thống rau ăn hệ thống rau ăn toàn cầu ạ vâng ạ thì à, à, chúng ta thông cảm và cũng là rất là vui mừng khi à, đón nhận một cái điều tuyệt vời này nhưng à, trong thời gian 3 ngày qua ờ, ờ. thì hệ thống chúng ta có rất nhiều cô chú anh chị em đang à, đang bị rất là khó khăn để chúng ta có thể đăng nhập vào cái tài khoản uh, ví BD tài khoản BDN tức là công ty sở ví Muti ạ. À, điều này thì Hải cũng được phản biện phản hồi rất nhiều từ các anh chị em trong hệ thống cũng như các hệ anh chị em hệ thống bạn và đêm nay thì Hải cũng như là ban tổ chức sẽ à, mở buổi zoom hỗ trợ cô chú anh chúng ta nếu những người nào đó mà chúng ta đang khó khăn trong vấn đề tạo tài khoản thì à, buổi tối nay sẽ giúp phần nào để chúng ta có thể nhanh và xử lý nhanh cũng như là tốt nhất với cái tài khoản của bản thân mình cũng như là trong anh chị em trong trong hệ thống của mình à, thì cái câu chuyện ở đây à, Hải cũng lưu ý với à, với cái à, ví multi tức là cái công ty DBN này nó có một vài cái thông tin mà một vài cái à, cái cái à, lỗi mà chúng ta à, chúng ta khi tham gia mà chúng ta đăng ký lỗi thứ nhất của chúng ta là chúng ta có thể do đường truyền tại vì tại thời điểm này thì Việt Nam ta do cái số lượng người dùng uh, online rất nhiều các cháu đi học là cô. dạ. dạ. dạ. nên là cái cái dữ liệu về à, dữ liệu về đường truyền chúng ta rất là kém à, đó là wifi cũng như là dữ liệu di động cái điều thứ hai thì do công ty uh, BDN á, nó là công ty à, nó không có cái à, một cái, cái trang web tốt như Dow One bởi trang web chúng ta là trang web à, có cái vốn hóa cũng như là được đầu tư bài bản nhất thế giới đó thì họ không thể xử lý tất cả các cái dữ liệu trong khoảng thời gian rất ngắn và có phải rằng như tất cả hơn 30 triệu thành viên lại chúng ta đang ngóng chờ điều này rất lâu rồi và khi được thông tin này thì mọi người đều đều đang đăng nhập rất nhiều vào vào trang web của công ty dẫn đến là nó dữ liệu. đường vâng truyền của anh Hải dạ cái dữ liệu nó không tốt nó dẫn đến là nó, mọi người sẽ rất khó đăng ký đấy là điều thứ hai ạ không biết cả nhà mình nghe có rõ không nhỉ em à, Hương ơi dạ anh ơi đường truyền của anh hơi bị kém ạ à, nghe rõ à, được nghe rõ à vậy là rất rõ anh anh Hải vâng. chọn dạ anh Hải chọn cái chỗ nào nó tốt nhất ấy. và à, xin phép mọi người là Lý sẽ tắt mic tất cả mọi người nhé để tránh tạp âm để à, là cho anh Hải chia sẻ được mọi người được nắm rõ hơn nhé anh dạ, Hải ơi anh Hải ơi chị cho em với em đang hỗ trợ ba khách hàng của chị thắm với lại của anh ấy thì chị anh ờ, cho chị Hương đồng chủ trì với nhá để chị quản lý room nhá rồi rồi ok anh lý chị Hương giúp em nhá em với Vũ đang hỗ trợ bên này Trần Hương ơi em có thể ok, có thể okay. Ờ, tay để anh biết anh chuyển cái ờ, hot cho em chị Hương do đây lắm mỗi chị em à, chi xinh đẹp rồi xin uh, cảm ơn nhà vì đừng truyền như Hải vừa nói à, đường truyền nó không tốt vào thời điểm này là đang thời điểm cao điểm cho nên là cái đường truyền chúng ta nó không đặt chuẩn lắm đấy là lý do mà Hải vừa nói trong trong quá trình chúng ta tạo ví à, cũng như là đăng ký cái ứng dụng BDN à, đấy là lý do thứ hai lý do thứ ba thì bản thân cái điện thoại chúng ta là cái khả năng mà tích hợp của nó khả năng mà nó nó nó xử lý thông tin cũng như là à, cái phần mềm này nó không tích nó không có có hợp lý dẫn đến là có những trường hợp là Hải cũng đồng đội của mình đã sử dụng đến 4 điện thoại thì mới có thể tạo được một cái tài khoản như vậy là cái lý do thứ ba mà mà chúng ta cùng nắm ở đây là Hải sẽ sẽ ờ, cho tất cả cô chú anh chị em hiểu được cái vấn đề à, lỗi của chúng ta và sau đây thì Hải sẽ xin phép được chia sẻ những à, những cái đầu tiên thông tin đầu tiên để chúng ta có thể tạo một cái ví à, cái à, ứng dụng BDN tốt nhất thì trước tiên trước tiên để tạo ứng dụng thì à, tất cả cô chú anh chị em hãy lưu ý ba cái điều Hải mới nói sau đó chúng ta hãy vào ngay chính cái tài khoản Rawan chúng ta chuẩn bị uh, thay, chuẩn bị kết uh, nối để mà tạo tài khoản với ví multi tức là công ty DBN ấy. thì uh, chúng ta vào trong mục cài đặt Hải xin phép được chia sẻ qua điện thoại nhé tại vì đa phần cô chú anh chị em chúng ta là sử dụng điện thoại là nhiều nhất chứ không sử dụng uh, laptop nên Hải chia sẻ từ điện thoại để mọi người nhìn thấy nó cụ thể và rõ ràng hơn cả nhà chờ đợi uh, cho hải vài giây nha đúng 8 giờ 15 khóa phòng ổn lắm chị vào sau ổn lắm Thank you. tại vì các anh chị có con cháu cho nên nó cứ tự bật tiếng lên nó ổn lắm mọi người tắt mic đi vâng ạ tại vì ờ, các anh chị vào trước dạ. khi vào thì tắt mic để làm sao cho anh Hải chia sẻ nó giá trị nhất chứ còn mà chúng ta không để ý là nó sẽ ồn nó không thể nào làm được đâu ạ à, dạ vâng mong không cả nhà hợp tác giúp ạ ờ, thứ nhất là chúng ta hãy ờ, đổi cho mình cái tên trong ID của chúng ta à, thứ hai là các anh chị vui lòng vào à, phòng zoom được anh chị tắt mic giúp em hơn những giá trị tốt nhất à, để chúng ta biết cách à, trồng cây đến ngày hái quả đúng không ạ thì chúng ta sẽ gặt hái được những à, quả ngọt một cách rất là thuận tiện ạ vâng ạ xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị anh Ngải chia sẻ à. màn hình à, Hương ơi anh có ý kiến chứ dạ anh Hương, vâng. Hương ơi dạ, à, mong mong ờ, cô chú anh chị em hãy tập trung nha mình tập trung mình nhìn kỹ và mình tập trung mình lắng nghe và mình hiểu để mình làm cái tài khoản cho mình hoàn chỉnh nhất tại vì đây là bước dạ. là rất quan trọng để chuyển qua cái uh, cổ phần uh, ờ, DBN là mong anh chị em là hợp tác và cố gắng cố gắng mà mà ngồi nghe và và và để dùm dùm cho hại để hại uh, ờ, chia sẻ hình ạ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, dạ vâng, cảm ơn vâng, anh Trang rất nhiều ạ. Dạ. Vâng và trước khi ờ, để anh Hải ờ, chia sẻ cho anh chị em cô chú chúng ta thì uh, mọi người hãy cho anh Hải con số 9 ạ. Con số của nhà lãnh đạo ạ. Vâng, Hải xin cảm ơn tất cả. Mọi người hãy comment em. cho anh Hải con số 9 nhá. Vâng, Hải xin phép được bắt đầu chia sẻ nhé trước tiên thì à, chúng ta sẽ vào tài khoản Alan chúng ta và chúng ta vào cái ba gạch bên tay phải trên phải của à, màn hình điện thoại chúng ta sẽ vào cái phần account đúng không ạ vào phần setting setting hôm nay cái mạng nó hơi yếu ạ vâng ạ thì vào setting chúng ta sẽ lấy được các thông tin bao gồm ạ thứ nhất là cái tên ID thứ hai là cái Gmail rồi cái thứ ba là tên của cái cái tài khoản đó đấy tên và họ sau đó là chúng ta có địa chỉ rồi với uh, cái kế tiếp là chúng ta có được cái mã vùng bưu điện đấy tức là theo à, kinh nghiệm Hải làm chúng ta hãy sử dụng cộng 84 mà thôi nhá sau đó chúng ta sẽ lấy được những thông tin gồm có ngày tháng năm sinh và số điện thoại đấy thì khi chúng ta ghi chép đầy đủ các thông tin này thì chúng ta sẽ quay lại trở lại cái màn hình uh, cái back office của tài khoản Rawan đó, khi chúng ta lấy thông tin thì chúng ta ghi chép nói nhanh thế làm sao mà nghe nghe kịp anh ơi vâng ạ à, khi mà chúng ta khi mà chúng ta vào lấy được đầy đủ thông tin phải ghi chép nữa cho nên là nói nhanh quá nói nhanh quá vâng ạ à. <laughs> nói như dạ, kiểu dạ, anh vâng. anh Hải ơi hãy chậm dạ. lại một chút nhá cho có một số ờ, chú cô chú cũng lớn tuổi vâng là... ạ thì ờ, em lại bắt vâng. đầu nhá em bắt đầu để mọi người cùng làm theo thao tác nha bắt đầu chúng ta sẽ vào tài khoản Rawan chúng ta vào ba gạch bên tay phải trên cùng của điện thoại vâng ạ à, chúng ta vào phần account tức là vào tài khoản đấy chúng ta vào phần cài đặt là setting rồi ạ à, khi chúng ta vào phần setting thì tại đây chúng ta có tất cả những thông tin của một tài khoản để chúng ta chuẩn bị à, tạo tài khoản của, của công ty D BDN tức là ví multi wallet và tại đây chúng ta có đầu dòng đầu tiên chúng ta sẽ ghi lại cái Gmail em Hải nói chậm lại để à, cô chú anh chị em cùng nghe nhé dòng đầu tiên là ghi lại Gmail dòng thứ hai là chúng ta ghi lại họ và tên đầy đủ tên của tài khoản đó tên của cái tài khoản mà đăng ký đấy rồi chúng ta kế tiếp phải ghi cái địa chỉ rất cụ thể rõ ràng trên tài khoản cũng như cái chứng minh nhân dân mà chúng ta sắp sửa đây sắp sửa KC e với nó à, tại vì sau này khi mà tạo ví chúng ta đây là chỉ là bước à, tạo tài khoản thôi chưa KC e cho nên là chúng ta phải chính xác trên chứng minh nhân dân ạ à. sau khi có đầy đủ cái địa chỉ rồi Trên em em nói chậm chậm tí để còn ghi vâng ạ à, thì sau khi có đầy đủ tất cả thông tin trên chứng minh nhân dân à, giản sử là tổ khu phố à, anh đừng phố và tỉnh thế. dạ rồi sau đó những thông tin chúng ta ghi đầy đủ rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái phần nữa là ghi số điện thoại số điện thoại mà chúng ta đã đăng ký đấy ạ à. rồi sau khi ghi được số điện thoại xong rồi chúng ta sẽ chúng ta sẽ ghi phần cái ngày tháng năm sinh của chúng ta vâng ạ thì đấy là những thông tin mà à, mong muốn tất cả cô chú anh chị em hãy ghi chép đầy đủ trước khi chúng ta bắt đầu à, tạo cái tài khoản BDN tức là à, ví B, ví multi wallet đấy ạ vâng ạ thì đến phần này em xin phép được chuyển sang cái phần chính thức và để có thể tạo một tài khoản không biết cô chú anh chị em chúng ta đã ghi chép đầy đủ chưa ạ À, dạ anh Hải ơi em vẫn nhận được phản hồi là anh nên nói chậm lại một chút nữa ạ. Rồi, rồi à. Vâng ạ. À. Cái dạ, phần vâng. này thì em sẽ chờ đợi mọi người ạ. À. Tại vì cái này là phần cài đặt thôi thì chúng ta vào để ghi dữ liệu thông tin trước khi tạo tài khoản. Em sẽ chờ mọi người khi ghi chép xong dạ. trong khoảng 2 đến 3 phút nữa ạ. Vâng. À, em à, em Hương có thể à, nhắc lại ạ, nhắc lại cái phần anh Hải vừa à, vừa hướng dẫn chúng ta. Vâng. Thứ nhất là các cô chú anh chị hãy vào tài khoản ra quan của mình và vào trong phần setting chúng ta ghi lại Gmail cũng như tên đầy đủ của chúng ta ở trong phần tài khoản của Rawan và ghi lại số điện thoại cũng như ngày tháng năm sinh của chúng ta tại tài khoản Krawan đầy đủ ra, ra ngoài một cuốn sổ bên ngoài ạ để trước khi à, cô chú anh chị vào phần à, đăng ký bên à, tài khoản DPL thì à, cô chú sẽ cô chú anh chị sẽ dễ dàng à, đăng ký tại đây hơn vì à, ở bên đây sẽ cần tất cả những thông tin chính à, từ à, tài khoản Rawan của chúng ta. Vâng ạ, các cô chú anh chị đã kịp nghe rõ chưa ạ? Rồi. Rồi, dạ, thank vâng. you. Đúng thông tin đấy là tóm tắt nghe rồi, chuyển sang. Ok. Chuyển sang, uh, dạ vâng ạ. Anh khóa phòng cho em với tại vì chị vào muộn và bắt đầu ồn lắm, anh không chia sẻ mọi người không nghe thấy đâu bây giờ nó có vòng okay, okay. và vâng, vâng vâng rất mong à, các cô chú anh chị chúng ta hợp tác cùng với đội nhóm chúng em ạ à, để à, anh hãy chia sẻ được rõ hơn ạ à, và mọi người à, là vui lòng tắt mic ạ à, để không ồn ảnh hưởng tới những người khác ạ à, và cô chú tập trung ạ à. dạ dạ à, hôm nay thì cái cái buổi à, buổi buổi chúng ta chia sẻ về cái cách đăng ký này thì rất là nhiều cô chú anh chị em đang bị vướng mắc thì em nghĩ là cô chú anh chị cũng đang rất là mong muốn để tìm cho mình một cái um, cái cái um, được sự chỉ dẫn tận tình nhất thì đây là cái buổi zoom mà đội nhóm chúng em hỗ trợ thì mong tất cả các cô chú anh chị hợp tác à, thứ nhất là chúng ta tắt mic để tránh tạp âm ạ à, và nếu như có cái điều gì chưa hiểu Ờ, hoặc là ban tổ chức có nói nhanh quá thì cô chú anh chị hãy comment lên khung chat thì lúc này em Hương sẽ hỗ trợ tất cả các cô chú anh chị em nha. Vâng ạ. Và đến ờ, phần thứ hai tiếp theo ạ. Anh Hải ơi. Rồi cảm ơn em Trần Hương ờ, rất là nhiều dạ, vâng. vì em thì cái cái nói nó hơi nhanh cho nên là nếu chúng ta mà thấy cảm giác nhanh thì có thể à, chat lên khung chat để em có thể chậm lại. Vâng. Cảm ơn em Trần Hương thì à, sau khi chúng ta đầy đủ các thông tin đã cập nhật từ tài khoản và em lưu ý rằng là phải ghi chính xác từ tài khoản cũng như là trên chứng minh nhân dân của chúng ta bởi sau này chúng ta còn một bước KIC nữa thì mới nhận được các cái siêu ăn tức là cổ phần của chúng ta đấy ạ à. thì khi chúng ta đã đầy đủ thông tin rồi à chúng ta sẽ quay lại ấn tên cái dòng chữ Crow One bên tay trái trên cùng của điện thoại chúng ta đó trên tay trái vâng ạ à khi mà chúng ta ấn như vậy thì nó sẽ quay lại cái cái màn hình ở à, ban đầu của cái điện thoại đó vâng có lẽ giờ này thì em cũng xin phép ờ, để khóa phòng zoom lại để tập trung lại hơn nhiều hơn ạ vâng thì sau khi chúng ta dạ vâng cái tài khoản vào ờ, cái màn hình chính của tài khoản raw one chúng ta hãy kéo lên một, một đoạn này chúng ta sẽ thấy được cái gì ạ thứ nhất là đến với tài khoản của mình ví là welcome back tâm 1977 đây là tên một tài khoản của chuyển chúng ta. vâng ạ à. sau đó chúng ta kéo xuống và đến cái hình lục giác màu vàng có chữ cyan nghe thấy gì cả em ơi cả nhà nghe rõ không ạ à? có thể là do đường truyền của anh ấy. không biết cả nhà nghe rõ không em Trần Hương nghe rõ không đường truyền của anh kém lắm nghe bấp nghe nghe nghe nha Hải ơi em nghe, nghe nó rõ. nó cũng hơi chập chờn anh Hải ơi rồi ok nếu nếu như anh à, anh ấy quá thì em có ờ. thể hỗ trợ anh chị ạ. được mà dạ dạ vâng chị à, phượng hoàng à, thì đến đây đúng không ạ chúng ta sẽ trở về cái màn hình chính khi chúng ta vào tài khoản Crown rồi đúng không ạ thì chúng ta hãy nhấp vào chữ C1 trên phép nó tài C1. em muốn kết nối Dạ, à, anh ơi à, màn hình à, anh chia sẻ đã bị thoát ra rồi ạ. Anh Hải chia sẻ màn máy tính anh Hải ơi, máy tính nó sẽ mạnh hơn cái điện thoại tại vì hai cái luôn một lúc nó sẽ bị ờ, nó sẽ bị nhờ nó sẽ bị kém một bên. Cho nên anh sẽ chia sẻ có cái màn cái màn hình máy tính á thì em thấy là nó sẽ mạnh hơn ạ. Dạ, các ờ, cô chú anh chị em vui lòng chờ trong dây nát ạ, à, vì ờ, đường truyền mạng buổi tối ờ, lúc này nó rất là không tốt, cho nên là à, mong cô chú anh chị em hãy à, thông cảm ạ. À. Dạ vâng, em thấy màn hình chính của anh rồi ạ. Dạ. cả, nhà mình nghe rõ chưa ạ dạ em nghe được rồi anh ạ dạ cảm ơn vâng. anh cái đường truyền hôm nay là không tốt lắm ạ vâng em bắt đầu nhé vâng chúng ta sẽ chúng ta sẽ bắt đầu nhé thì à, rồi chúng ta sẽ vào cái back office và chúng ta sẽ kéo lên cái phần à, cái ờ, Sion Reward tức là cái phần cổ phiếu chúng ta đấy ạ à. chúng ta sẽ ấn vào chữ web info đây cái ờ, dòng ờ, cái lục giác màu cam chữ web info cả nhà nhìn rõ không ạ vâng ạ dạ em thấy rõ rồi dạ, vâng. chúng ta ấn vào đó thì sẽ chuyển sang cái giao diện thứ hai và cái giao diện này chúng ta sẽ kéo màn hình lên một chút xíu à, chúng ta kéo lên đây và chúng ta sẽ có cái dòng chữ là à, playlist link để em chuyển sang tiếng Việt cho mọi người thấy rõ Vâng chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu và thấy chữ vui lòng nhấp vào liên kết này Vâng ạ à, cả nhà nghe rõ em đi từng bước chậm nhé thì à, trước khi chúng ta nhấp vào cái vui lòng nhấp vào liên kết này á thì nó có một cái dòng của Gmail à, nằm bên trên một chút xíu à, mọi người lưu ý ạ ở đây em cảnh em cũng có cảnh báo một vài cô chú anh chị tại vì thế này có một vài người đang bị sai Gmail và chúng ta đã xúc bọt và, và đề nghị công ty thay đổi nhiều lần nhưng đã không được nhưng cách được khoảng có chừng hai chục ngày một tháng thì công ty đã mở cái cổng Gmail để chúng ta thay bất cứ Gmail nào như vậy cái Gmail chúng ta thay sẽ là Gmail để chúng ta chuẩn bị tạo cái tài khoản DBN tức là ví multi đây ạ à à, còn cái thông tin ví dụ đây trên tài khoản là tâm nguyễn ngọc minh 02 a còng gmail.com nó không phải là gmail mà em muốn ghi tức là em đã thay đổi rồi hải thay đổi rồi thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ thay đổi gmail mới nhất nhưng gmail này cũng sẽ là gmail sử dụng cho tài khoản ground sau này lưu ý ạ lưu ý quan trọng đấy ạ à, tại nếu chúng ta mà thay đổi gmail khác hoàn toàn có thể sau này chúng sẽ chúng ta sẽ quên và như vậy có thể quá trình chuyển đổi siêu ăn nó sẽ không phù hợp và thông tin nó sẽ không đến được với mình à, cái đây là lưu ý cực kỳ quan trọng ạ à. và em cũng lưu ý thua luôn ở đây là khi tạo tài khoản ví multi chúng ta có ba yếu tố cực kỳ quan trọng đó là tên ID à, tên ID chúng ta hãy sử dụng ngay cái tên của tài khoản ra Rawan chúng ta mật khẩu thì theo kinh nghiệm của Hải cũng như là à, chúng ta nhớ quá nhiều chúng ta hãy sử dụng ngay mật khẩu của tài khoản Raw luôn và cái điều cực cực kỳ quan trọng ừ. đó là chúng ta sử dụng chính Gmail của tài khoản này nhưng có lưu ý như hồi nãy à, ừ. em Hải mới nói tức là tài khoản Cloud tài khoản và cái um, Gmail á mà chúng ta đã thay đổi rồi thì hãy cập nhật cái Gmail mới nhất và phải sử dụng chung cho tài khoản của công ty ví multi cũng như là tài khoản Cloud One đấy để sau này chúng ta có sự kết nối rõ ràng nhất à, thì em xin phép được tiếp tục bắt đầu khi em ấn vào chữ vào ờ, link này thì nó sẽ chuyển sang một cái giao diện kế tiếp đó là digital Panes network à, chào mừng đến với dbn và một thế giới của những cơ hội sinh lời hấp dẫn tại đây thì chúng ta có hai dòng màu xanh lá cây chúng ta sẽ nhấp vào cái dòng đăng ký dòng trên cùng ạ đăng ký chứ không phải đăng nhập nhé chúng ta sẽ ấn vào đăng ký rồi ạ à khi nhấp vào dòng đăng ký chúng ta sẽ chuyển sang một cái giao diện thứ hai và ở trên cùng à, ở trên cùng nó có chữ là tên người dùng à, tên người dùng thì à, chúng ta sẽ sử dụng cái tên ID của cái tài khoản Rawan đó nha tài khoản mà chúng ta vừa ghi chép đấy ạ chúng ta vừa ghi chép ạ chúng ta ghi cái tên à, ID ví dụ như tên tài khoản ở đây Hải vừa ghi chép lại đó là em Hải ghi chép lại đó là vừa vbit năm 3979 vậy Hải sẽ điền cái thông tin về Việt Nam 3979 dạ đấy là cái thông tin khi chúng ta à, tạo tài khoản thì à, chúng ta lấy đúng tên ID của tài khoản của Ground sau đó sau đó chúng ta sẽ lấy ngay cái mật khẩu của tài khoản của Ground đó rồi khi chúng ta đã lấy cái mật khẩu của tài khoản Ground thì nó có dòng thứ hai là xác nhận lại cái mật khẩu đó bởi cái điều này à, điều này nó tránh cho cái tình trạng chúng ta là mật khẩu bị sai và chúng ta làm một lần thì lần sau chúng ta không vào được cho nên là chúng ta đánh lại cái mật khẩu mà chúng ta vừa làm một lần nữa chính xác vâng ạ sau khi chúng ta đã à, đánh lại cái mật khẩu lần thứ hai nó chính xác à, như anh Hải ơi ở cái khúc này thì có một một em nói đi Dạ, ở chỗ này thì có một số ờ, anh chị chat nên không chat nói là để vào đến bước này thì họ đã báo là đã có tài khoản rồi vâng và... thì, thì thế này ạ à, cái này thì hải sẽ xử lý sau ạ à. tại thời điểm này em sẽ hướng dẫn cho phần đông các cô chú anh chị em bước đầu tiên đã à, khi chúng ta đăng ký thì chắc chắn là không có tài khoản nào có tài khoản rồi đâu ạ à. tại vì sao ạ à? nếu các anh chị đã có tài khoản này nghĩa là trước khi em hải hướng dẫn thì các anh chị đã tự làm tài khoản rồi và như vậy về mặc nhiên hệ thống đã nhận thông tin đó đây là em đang hướng dẫn cho những người mới bắt đầu nhất chưa hề đụng chạm đến tài khoản này nha em em thông báo đây vậy sau đó sẽ em sẽ hướng dẫn lần thứ hai để mọi người biết cái lỗi của mình như thế nào vâng ạ thì à, em Hải sẽ tiếp yeah. Dạ. tục nha em Hải sẽ tiếp tục khi mà chúng ta à, đánh lại cái mật khẩu lần thứ hai ở đây Hải cũng lưu ý tại sao chúng ta sử dụng cái mật khẩu này để chúng ta khỏi quên thôi còn chúng ta thích đặt bất cứ một cái mật khẩu nào cũng được đây là đây là lời khuyên cũng là nói mong muốn tất cả chúng ta hay quên còn nếu chúng ta thay đổi bất cứ mật khẩu nào cũng được miễn sao chúng ta nhớ là được rồi à, ở đây chúng ta cũng không tranh luận về vấn đề này nhé em chỉ lưu chỉ là gợi ý thôi ạ à. nhưng mà nên như thế ạ à. thì chúng ta ấn tiếp tục nhé vâng ạ à. sau khi ấn tiếp tục thì uh, trên màn hình điện thoại chúng ta sẽ chuyển sang giao diện thứ ba à, giao diện thứ ba thì nó có dòng đầu tiên như sau tên thì chúng ta hãy đặt đúng cái tên của cái tài khoản người đứng tài khoản đó ví dụ trường hợp bạn này là bạn nam thì em Hải sẽ đặt là tên nam chúng ta có thể sử dụng tại đây thì chúng ta sử dụng bằng ngôn ngữ tiếng Việt nhé ngôn ngữ tiếng Việt tại vì sao ạ à, nãy giờ em quên một cái là cái tài khoản em đã làm một lần cho nên em không chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt nhưng nếu hồi nãy cái bước đầu tiên mà khi chuyển sang cái giao diện đầu tiên ấy, chúng ta sẽ đánh vào cái lá quốc kỳ Việt Nam như vậy chúng ta sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt Nam như vậy là à. như vậy là chúng ta sẽ đặt tên theo cách của Việt Nam mình à, cái đường truyền mạng của anh hơi kém chút anh Hải ơi rồi ok rồi rồi dạ. rồi đầu tiên chúng ta đặt tên theo đúng cái tên tài khoản đó là bạn tên nam sau đó cái dòng thứ hai đó là họ tên họ chúng ta đặt tên cái họ và tên đệm luôn cho cho người đó nhá cho cái tài khoản chúng ta nha rồi sau khi chúng ta đặt được tên và họ chúng ta đến cái dòng thứ ba cả nhà lưu ý nha dòng thứ ba thì đó là phần quốc gia mã quốc gia chúng ta hãy kéo xuống thật nhiều tại vì Việt Nam ta là chữ cái là V cho nên là nó gần cuối bảng à, ký tự hai bốn chữ cái chúng ta sẽ kéo gần cuối bảng rồi khi chúng ta kéo gần hết bảng chúng ta kéo nhẹ lên một xíu nữa thôi là chúng ta thấy chữ Việt Nam ngay rồi và chúng ta à, ấn chữ Việt Nam ngay đó chúng ta ấn chữ xong rồi ạ à, như vậy chúng ta đã chọn được quốc gia của chúng ta là Việt Nam vậy ở cái dòng thứ tư đó là địa chỉ nhà thì chỉ nhà thì chúng ta hãy ghi chính xác ở trên cái chứng minh nhân dân chứng minh nhân dân mà chúng ta đã đăng ký để KIC đấy ạ hoặc là một giấy tờ tùy thân nào nhưng theo cái lời khuyên của Hải thì chúng ta sẽ sử dụng duy nhất mỗi người một tài khoản một chứng minh nhân dân hoặc một bắt bo đó hoặc một hoặc một giấy phép lái xe bởi vì sau này chúng ta KIC thì nó không đơn thuần như chúng ta làm rau ăn đâu ạ với tài khoản của ví nó có thể sẽ bắt chúng ta quay camera cầm theo giấy tờ tùy thân đó là một trong ba giấy tờ Hải vừa lưu ý mọi người lưu ý chuyện này nhá nó đó là ví thì nó không phải là rao ăn không phải chúng ta đăng ký một người được hai tài khoản đâu sau đó chúng ta sẽ bị mất tài sản thì chúng ta lại trách và hồi đó à, ông Hải ông hướng dẫn không nói rõ đó thì cái vấn đề ở đây địa chỉ nhà chúng ta sẽ ghi chính xác trên tài khoản rao ăn chúng ta đăng ký kết hợp với địa chỉ nhà trên chứng minh nhân dân và điều này Hải nhấn mạnh là trên chứng minh nhân dân nơi mà chúng ta chuẩn bị KC với tài khoản của công ty ví Multi đó tại vì khi chúng ta quay thông tin chụp hình video cũng như quay lại thì họ sẽ căn cứ vào đó để xác minh chúng ta có đúng chủ sở hữu hay không thì à, nên ghi chính xác cả nhà nhá À, các anh chị ơi bây giờ là đang hướng dẫn những cái bước đầu tiên ạ thì sẽ có những cái comment của các anh chị thì à, sau khi hướng dẫn xong à, các cái bước thao tác ờ, đầu tiên thì sẽ à, trả lời cho các à, cô chú anh chị à, hiểu là những cái lỗi các cô chú anh chị đang à, mắc phải à, vâng ạ à, cái đường truyền lên anh Hải nó cái mạng nó cũng vẫn ờ, bị lag và nó cũng hơi kém một chút ạ thì mong cô chú anh chị hãy thông cảm và anh Hải cũng ờ, nên nói chậm lại một chút nữa ạ. Vâng, em cảm, cảm ơn, ơn em. anh Hải. Cảm ơn dạ. em Trần Hương. Chúng ta hãy lưu ý là ghi chính xác nhé. Em đang ờ, ghi lại cái tên à, địa chỉ ạ nó phải chính xác từ tổ khu phố phường thành phố và tỉnh tức là trên cái chứng minh nhân dân chúng ta có thông tin gì chúng ta phải ghi chính xác thông tin đó như vậy là sau khi chúng ta đã ghi chính xác địa chỉ ở đây Hải có thấy một cái à, cái mình là à, chúng ta chưa KYC thì có được không ạ cái này Hải cũng lưu ý luôn tất dạ vâng. cả tất cả những cái tài khoản chúng ta ghi chép đầy đủ thông tin mà chưa KYC cũng làm được miễn sao chúng ta phải ghi chính xác ạ à? không sai là được ví dụ như KYC thì có thể Hải ơi dạ. Hải mấy câu ờ, mấy mấy câu mà Alo. anh chị em hỏi trên ờ, trên nick chat đó, thì Hải trả lời sau đi còn bây giờ Hải hướng dẫn cho những anh chị em làm đi rồi xong dạ. rồi Hải trả lời sau tại vì thế này Rồi, cái đấy. này nó dính liền với cái vấn đề họ có dám làm hay không bởi vì họ không dám làm thì chắc chắn họ bị lỡ cái này thì Hải nói bạn là gì? bên anh Hải đang yếu vâng và cái chữ rồi rồi Hải tiếp tục nhé rồi bây giờ Hải tiếp địa tục chỉ này cô chú anh chị nhớ ghi cả nhà nghe rõ không ạ à, em Trần Hương nghe dạ, nghe, em... nghe nghe nghe hải ơi nghe, nghe được okay. tại vì nghe các bạn nói thì hải không biết là có được không à, rồi nhá hải tiếp tục hải tiếp tục sang cái dòng nữa sau địa chỉ nhà dòng thứ năm là mã bưu chính mã bưu chính chúng ta chỉ ghi cộng 84 tại sao dạ, là cộng vâng. 4 à? tại vì cộng 84 đó là mã vùng của Việt Nam vâng ạ à. rồi đến cái dòng kế tiếp sau khi cái ghi được cái mã bưu chính rồi chúng ta ghi là mã là 084 chúng ta chuyển sang địa chỉ mail địa chỉ mail Hải nhấn mạnh một lần nữa địa chỉ mail phải ghi chính xác cái địa chỉ mail chúng ta đã đăng ký dạ. trên tài khoản Rawan trên tài khoản Rawan và à, địa chỉ này là địa chỉ cập nhật mới nhất chứ không phải là cũ giả sử trên tài khoản Rawan họ có giới thiệu một cái địa chỉ mail cũ trước đó chúng ta sẽ bỏ và chúng ta sử dụng cái địa chỉ mail mới nhất nhưng địa chỉ mail này phải là địa chỉ đang sử dụng cho tài khoản rau ăn Đó. Dạ vâng, thì em Hương xin nhắc lại cái phần à, Gmail này ạ. Thì cái Gmail này là chúng ta cập nhật cái Gmail mới nhất. Uh, nếu như chúng ta có thay đổi các cái thông tin Gmail trong tài khoản Rawan thì à, các ờ, cô chú anh chị hãy cập nhật cái chính thức cái Gmail nào chúng ta sử dụng bên tài khoản Rawan thì chúng ta sẽ điền qua bên đây ạ. Anh Hải ơi, Rồi, cho nghe. cho chị Hà vào với. Anh Hà Diệt, anh Hải mở cái phòng ra cho chị Hà vào với. Chị Hà đang kêu ầm ở ngoài kìa. Rồi ok. Anh Hải nhá. Ok ok. Rồi tí nữa, chị Hà vào đi rồi rồi, rồi khóa lại nhá. Chị rồi về rồi ok, okay. ạ dạ vâng. rồi thì à, sau khi chúng ta ghi à, chính xác hãy tiếp tục nhé sau khi ghi, chúng ta ghi chính xác cái uh, địa chỉ mail chúng ta sẽ chuyển sang vòng cái cái, uh, cái hàng ngày tháng năm sinh hàng ngày tháng năm sinh thì hãy lưu ý một vài cô chú sẽ bị bỡ ngỡ bởi vào đây chúng ta sẽ đánh những người là sinh năm 50 hoặc 40 ấy, thì rất là lâu thì chúng ta click vào ngay cái chỗ tháng 10 năm 21 nha ngay đúng chữ đó nha thì chúng ta sẽ có cách nhanh hơn rất nhiều cái này hãy lưu ý à, nhiều cô chú không biết sẽ làm rất chậm và rất lâu và thậm chí chúng ta làm rất là mệt thì à, chúng ta sẽ click vào chỗ trên dòng của chữ ờ, lịch ấy, là tháng 10 năm 21 chúng ta click ngón tay vào đó rồi nó sẽ hiển thị ra thế nào ạ à? là con số 5 nằm bên tay phải dãy số 5 đang số 021 2021 trên màn hình đấy ạ à thì chúng ta sẽ kéo kéo à, xuống thật nhiều giả sử bạn này sinh năm 1981 thì chúng ta kéo đến 81 nhưng cô chú nào sinh năm 51 thì cũng kéo xuống 51 cách này là dễ nhất ạ à. còn không chúng ta sẽ rất là khó hãy lưu ý điều này nha rất nhiều anh chị gọi tới bảo Hải ơi sao chị không thể à, khai ngày tháng năm sinh bởi nó dài quá chị sinh năm bốn mấy cơ à thì à, cái này mọi người lưu ý nhá. cách làm Hải đơn giản và và cho mọi người nhìn dạ, thấy được đúng rồi đấy ạ mới đầu em em Hương cũng bị <laughs> mắc phải cái chỗ này nhưng mà đến ờ, giờ thì cũng đã tìm ra được vâng cả. <laughs> nhưng là thế này khi mà chúng ta làm vậy thì nói nhiều thể... quá vâng khi mà có thể à, chúng ta làm đây thì có thể cái ngày chưa có chúng ta ấn chữ ok tạm thời đi rồi chúng ta quay lại tiếp lần nữa thì nó sẽ nó sẽ hiển thị cái thông tin ở trên này nhưng có thêm ngày và bạn này bạn sinh vào ngày 19 ờ, tháng 5 như vậy chúng ta sẽ chọn số 19 đó chúng ta chọn số 19 và chúng ta ấn ok chúng ta chọn số 19 và ấn chữ ok ạ rồi ạ à. như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái vấn đề ngày tháng năm trên tài khoản của chúng ta kế tiếp thì số điện thoại à, số điện thoại cũng sẽ là một trong cái khá đặc biệt và quan trọng cho nên chúng ta <clears throat> phải ghi chính xác số điện thoại trên tài khoản mà chúng ta đã đăng ký và số điện thoại này cũng là số đang sử dụng được nhé không ghi hai ba số điện thoại vào một tài khoản nó không chấp nhận đâu ạ à. vâng mọi người lưu ý cho em ạ rồi sau khi chúng ta đã ghi số điện thoại đầy đủ và chính như xác. vậy là xong rồi hải ơi vâng chưa đâu ạ à, còn rất nhiều ạ à. Dạ, đã còn rất nhiều ạ à. cái này em hướng dẫn chứ mọi người làm bắt đầu có lỗi đấy Vâng ạ, thì đến đây chúng ta sẽ ra soát lại bằng cách là à, chúng ta kiểm tra lại những thông tin chúng ta đưa vào đã đúng chưa ạ? Ví dụ như là Gmail này đã đúng chính xác không? Gmail mà sai chỉ là một ký tự thôi hoặc hoặc dấu trắng, nghĩa là Gmail đó thành Gmail khác hoàn toàn. Họ sẽ không cập nhật thông tin về cho chúng ta được. Mà khi chúng ta đưa sai Gmail thì tất cả những dữ liệu của công ty uh, à, BDN sẽ không gửi về chúng ta được. Giả sử như là giá trị cổ phiếu bao nhiêu Ờ, chúng ta được bao nhiêu cổ phiếu hoặc là chúng ta phải điền những thông tin gì hoặc là đổi mật khẩu sẽ không được cho nên Gmail là cực và cực kỳ quan trọng đó chúng ta kiểm tra coi Gmail chúng ta đã đúng chưa có bị khoảng trắng nào không hay dấu phẩy nào đó không nếu có dấu phẩy cũng thành một Gmail khác đó cái này em lưu ý rất kỹ nha rồi chúng ta kiểm tra số nhà địa chỉ rồi quốc gia là Việt Nam rồi chúng ta đến cái phần họ tên chúng ta như vậy là cơ bản kiểm tra lại thì không có sai sót gì đúng không ạ không sai sót gì thì chúng ta sẽ click vào ô nhỏ bên tay trái giữa cái màn hình chúng ta đấy ạ ô nhỏ ô nhỏ trắng trắng đấy ạ à. chúng click vào đây rồi ạ khi mà chúng ta click vào đây chúng ta sẽ ấn vào chữ tạo tài khoản cả nhà lưu ý nha đây là bắt đầu có lỗi đây ạ cái này lỗi rất nhiều và hệ thống hệ thống của em à, và tất cả các cô chú gọi cho em rất nhiều trong hai ngày nay và đây là bắt khi chúng ta ấn chữ tạo tài khoản thì gần như là không được xác nhận chúng ta chờ một lúc đi ạ nó sẽ nó sẽ không xác nhận ạ à lý do sao như em ở nói... trên ở trên á, địa chỉ của chỗ anh Hải đánh địa chỉ là chỗ trảng dài có cái à, cái cái dấu chấm ở giữa đấy chỉ cần sai một cái dấu chấm hoặc dấu phẩy là nó sẽ không cho nhé đấy, chỗ trảng dài đó anh xóa cái dấu chấm rồi ok khoảng cách ra <clears throat> rồi tức là trong vấn đề chúng ta khai thì à, một vài cái lỗi nhỏ từ cái đó cũng là gây cho chúng ta không không được uh, xác nhận như vậy là chúng ta đã xong nhưng vẫn chưa được đấy là cái lỗi mà tại sao mà em phải bổ sung hôm nay vừa hỗ trợ các cô chú anh chị em vào tài khoản và chúng ta hỗ trợ cách xử lý nó Đấy, em đã ấn tạo tài khoản nãy giờ mà không chịu đúng không ạ <clears throat> như vậy như vậy chúng ta đã đã phải cái lỗi mà rất nhiều theo thông báo được biết là 90 phần trăm chúng ta định mắc lỗi ở đây là thứ nhất là đường truyền em vừa phân tích ngay từ đầu ạ đường truyền chúng ta yếu đây cái thông báo mà đưa lên chúng ta thấy được là vui lòng điền tất cả các thông tin à nhưng thông báo với các cô chú anh chị em cái cái cái lý do này nó không đúng lý do đúng là thế này ạ à. có thể cái đường truyền của em đang yếu có thể tổng đài của công ty chưa nhận được thông tin và nó chưa xác nhận có thể máy điện thoại chúng ta nó không tích hợp hoặc là nó có có vấn đề thì cái điều này à, em nó có thể nhá nếu tất cả các tình huống này đều có thật chúng ta sẽ xử lý từng bước như sau à, sau khi mà được như vậy thì em sẽ xóa chữ ok và em sẽ quay lại em sẽ quay lại cái à, cái cái cái tài khoản đau ăn chúng ta hoặc trên điện thoại của em á, thì nó có cái đường link sẵn rồi chữ DBN chúng ta nhấp vào đó cũng được một cách đơn giản nhất không chúng ta sẽ quay lại tài khoản rau ăn em sẽ quay lại tài khoản rau ăn là một cách dễ nhất để các cô chú anh chị em đều có thể quay lại được còn nếu chúng ta click ngay đường link này thì nhiều cô chú sẽ cũng hơi bỡ ngỡ phải sẽ quay lại cái tài khoản rau ăn ạ đúng là hôm nay <clears throat> cái ờ, đường truyền ở nhà Hải của nhà em không tốt lắm chứ mọi lần nó vào mầm luôn Dạ vâng, buổi tối nên là rất là nhiều các uh, mọi người à, đều sử dụng đường truyền mạng rất là nhiều ạ. Không những ờ, chỉ buổi tối đâu, ban ngày cũng đường truyền mạng nó cũng chậm hơn so với mọi khi. Vâng, thì uh, đây là cái bước mà em cách xử lý nhé thì à, chúng ta sẽ vào lại tài khoản rowan và chúng ta kéo xuống <clears throat> kéo xuống khi nào tới cái chỗ mà cái hình lục giác màu vàng chúng ta ấn vào chỗ phần thưởng siêu ăn và ấn vào chữ thông tin hoán đổi cả nhà lưu ý điều này nhé chúng ta sẽ quay lại phần thưởng siêu ăn và ấn vào thông tin hoán đổi rồi ạ à, như vậy nó nó sẽ quay lại cái giao diện ban đầu và chúng ta kéo lên một chút xíu khi nào thấy được cái chữ mà à, vui lòng nhấp vào liên kết này thì chúng ta ấn vào cái, cái, à, đường link này nhá nó màu xanh là màu xanh nước biển nè cả nhà nhớ nhé chúng ta vào đây rồi nó sẽ sang cái giao diện này đó là chúng ta đã kết nối chúng ta đã kết nối với tài khoản của công ty DBN à, hồi nãy em có quên một cái tình huống nếu các cô chú mới thì chắc chắn chúng ta sẽ phải ấn vào cái lá quốc kỳ Việt Nam bởi hôm nay công ty nó chỉ mở cho 6 quốc gia mà thôi cho nên cái hạn 7 ngày là như vậy đấy tại vì hơn 200 quốc gia đã tham gia thì 7 ngày thì cho các quốc gia khác còn lại chúng ta sẽ ấn vào quốc kỳ Việt Nam nhé để chúng ta trở về ngôn ngữ Việt Nam là dễ nhất Vâng sau khi chúng ta ấn vào quốc kỳ Việt Nam chúng ta không ấn vào dòng đăng ký mà ấn vào dòng đăng nhập ở đây là cách em đang xử lý các tình huống mà 90 phần trăm chúng ta đều bị lỗi chúng ta ấn vào dòng đăng nhập nha lưu ý rất kỹ nha ấn vào dòng đăng nhập rồi à rồi chúng ta ấn vào dòng đăng nhập thì hồi nãy có phải chúng ta đã tạo tên ID và mật khẩu rồi đúng không ạ bây giờ chúng ta sẽ à, đưa tên ID và mật khẩu vào rồi à, sau khi chúng ta đưa tên ID thì chúng ta đưa mật khẩu vào ạ rồi khi chúng ta đưa tên ID và mật khẩu nó sẽ đăng nhập vào tài khoản các cô chú anh chị thấy cái gì không ạ nó sẽ chuyển lại cái màn hình mà hồi nãy chúng ta vừa làm đấy ạ thì chúng ta lại khai lại một lần nữa à, khai lại nữa nếu trong trường hợp thường thường ấy khoảng 50 phần trăm sẽ được xử lý ở công đoạn này chúng ta sẽ khai lại từ đầu y chang như hồi nãy em hướng dẫn chúng ta sẽ sử dụng cái tên của cái tài khoản mà chúng ta vừa lấy ra rồi ạ à. alo à, đang ờ, nghe. À, anh anh Trang à, anh Trang giơ cái tay lên cái để à, thẩm giao cái đồng chủ trì cho anh Trang nữa để quản lý phòng Zoom được tốt hơn ạ rồi <clears throat> các bước thì Hải đã hướng dẫn rồi đúng không ạ rồi bây giờ chúng ta sẽ uh, làm giống như hồi nãy địa chỉ nhà chúng ta cũng chính xác như hồi nãy nhé dạ vâng ạ các cô chú anh chị em chúng ta là nên ghi cẩn thận ạ từng cái à, cái dấu chấm phẩy đặt mình trước khi mình à, mày mình mình ghi xong là mình phải kiểm tra lại nó đã đúng chưa địa chỉ số điện thoại và địa chỉ gmail để coi xem là có sai sót gì không thì à, mình thao tác sẽ được nhanh hơn ạ cảm ơn cô chú anh chị đã lắng nghe ạ vâng như vậy là khi chúng ta đăng ký tiếp như hồi nãy chúng ta đầy đủ mọi thông tin lưu ý là ghi chính xác như hồi nãy em hướng dẫn nhé bây giờ em làm lại thôi ạ à. cái này tưởng là ghi không có dấu chứ nhỉ dạ không tức là hai hình thức ạ à. tại vì chúng ta đã có về quốc kỳ tức là về ngôn ngữ Việt Nam thì chúng ta sử dụng không dấu hoặc có dấu đều được hết ạ à. tại vì uh, nó theo quốc quốc gia rồi mà thì ở đây chúng ta có thể ghi không dấu hoặc có dấu tùy mình có thể lựa chọn ạ nhưng mà đã không giấu thì thống nhất từ đầu đến cuối ạ anh Hải ơi mã bưu chính là 84 ạ à? cộng 84 nhé cả nhà thống nhất cộng 84 ạ tại vì sao cái mã bưu chính của Việt Nam chúng ta nó thay đổi xoành sạch mỗi năm á ví dụ như là của Đồng Nai là 810 ngàn có khi lại 710 ngàn nó không thống nhất được ạ cho nên chúng ta sử dụng chúng ta sử dụng uh, cộng 84 là về Việt Nam là được rồi ạ lưu ý phần này nhé các cô chú anh chị <clears throat> và giống như hồi nãy <clears throat> đến cái phần mà mà năm ấy chúng ta sẽ ấn vào chỗ chữ tháng 10 năm 21 nhé trên điện thoại sẽ hiển thị như vậy à, nó là trên cùng bên tay trái của điện thoại á, ấn vào đó chúng ta sẽ được cái cách ta về cái năm dễ nhất nhanh nhất Vâng, cái cái cái, cái câu hỏi của bạn á, là đăng ký xong chưa thấy gửi Gmail về thì hiện tại nó không giống như các ừ, công ty khác, à, nó chưa có trả cái thư báo về đâu ạ. À. mọi người nhìn theo cách của em Hải làm nhé rồi như vậy là chúng ta về cơ bản đó chưa đúng được ngày tháng đúng không chúng ta ấn lại nó vẫn hiển thị cái ngày chúng ta vừa đăng ký và cái ngày của chúng ta sẽ có một trên tờ lịch ấy, chúng ta chọn ngày đúng nhất và là ngày 19 và ấn 19 như vậy là chúng ta được chính xác ngày tháng năm sinh của chúng ta là ngày 19 tháng 5 năm 81 Ok ạ như vậy là sau khi chúng ta xong cái phần ngày tháng chúng ta chuyển sang số điện thoại em vẫn lưu ý một lần nữa số điện thoại là rất quan trọng chúng ta cũng cần cái chính xác ạ à. và không sử dụng hai số điện thoại một số điện thoại cho hai tài khoản nhé rồi cách cẩn thận là chúng ta hãy kiểm tra lại thứ nhất là ngày tháng năm sinh thứ hai là cái gmail cái thứ ba nữa là địa chỉ và cái quan trọng là chúng ta ghi đúng tên của mình à bạn này hồi nãy em là ghi sai chữ là thừa chữ nam này mai mốt nó sẽ sẽ máy của em bắt đầu nó cũng hơi hơi khó chịu rồi hôm nay làm việc nó hơi nhiều cho nên giờ này nó cũng hơi chịu khó chịu rồi là dạ, em thấy là mình đang bị sai cái chỗ là họ tên thì thêm một thứ tên của bạn đấy vào là hai lần như vậy về cơ bản là sai ta kiểm tra lại nhé rồi ạ à, sau khi kiểm tra đúng rồi chúng ta sẽ tích vào cái ô nhỏ bên tay trái khoảng giữa của điện thoại sau khi tích xong rồi chúng ta sẽ ấn vào chữ tạo tài khoản do bây giờ bây giờ là cái mạng yếu là nó đơ này chứ sáng em làm lần thứ hai là nó ok rồi đấy tình huống này hơi căng đây như vậy chúng ta phải làm lại lần nữa là tất cực cái này thì à, hôm qua em làm phải tới 3 lần đấy ạ buổi tối cái mạng nó yếu lắm Đúng rồi, nên buổi là tối em rất là khó. em làm vào cái giờ sáng sớm ấy sáng à, em dậy à, lúc 4 giờ rưỡi thì em em bắt đầu em thao tác em làm thì làm lần một là được à vâng tại thời điểm này thì ờ, em nói đường truyền của Hải ơi anh Hải em em vâng. xin phép chú cho em hỏi là à, làm vi tính thì là ok anh ạ được nhưng mà khi mà đăng nhập lại vào trong tài điện thoại thì lại không được anh ạ lại phải làm lại từ đầu mà lại cũng không được nữa không với à? nước cả cái dạ. vấn đề cái vấn đề ở đây nhé tại vì chúng ta khi dạ. mà được cái cái giao diện cuối cùng là nó chúc mừng chúng ta là chúng ta đã hoàn chỉnh dạ. rồi chúng ta không cần dạ. các bạn à, ở dạ. đây do do tại sao nó báo em là cái lỗi là đăng ký lại bởi vì sao ạ đường truyền chúng ta giờ này rất là nặng bản thân em hải nói mọi người nghe cũng chưa rõ cho nên là kết nối từ đây lên trên cái ờ, thông tin của bên dữ liệu công ty á nó rất là khó cho nên là cái này thì em lại phải quay lại từ đầu và cả nhà mình đấy là cái mà mà trải nghiệm á cái mà chúng ta đang mắc phải lỗi 90 là lỗi như vậy đặc biệt là làm vào buổi tối cái lúc 5 giờ chiều vào 6 giờ chiều em làm rất nhanh có lúc là một cái là được hai cái là được thôi nhưng mà chúng ta làm giờ này thì rất là khó Đúng vâng không ạ anh Hải ơi cho em hỏi chút được không? Rồi mời bạn. Em có những cái tài khoản lớn ấy mà hôm qua em làm ấy, nói chung là hôm nay cái cái cái kinh nghiệm để vào vào ngày tháng thì là rất là ổn, là nhanh rồi là vui rồi nhưng ngày hôm qua là em mò cả ngày không ra nhưng khi mò được rồi ấy, thì em vào tới bước cuối cùng là, là bước là đăng đăng nhập ấy. cuối cùng mà giống như mình làm xong mình mình mình mình mình, mình ờ, uh, ờ, ờ, ok đấy mình vâng. đồng ý đấy thì xong bắt đầu là anh biết không nó đơ nó không không ra được cái gì hết xong rồi nó xong nó chuyển ra là đến khi nó được thì nó chuyển ra là nó ra cái tiếng Anh là cái ý nói là mình đăng nhập vào các ô trống đi cho đủ ý, ý thế đấy nhưng mà em kiểm tra hết tất cả rồi thì đều đủ hết rồi không thiếu cái gì cả thế xong rồi hôm nay em vào em tài khoản em làm lại thì cái, cái tài khoản đó thì nó lại bảo là à, tài khoản bạn đã có người sử dụng rồi rồi rồi, rồi sau lại có cái tài khoản thì nó nói là bạn bị sai mật mật khẩu bị sai mà trong đó em làm rất là kỹ luôn bây giờ em sao anh nhỉ vâng là cái tình huống này em đang xử lý cho mọi người đây ạ tức là câu chuyện dạ. là ở đây khi chúng ta làm á, giống như em đang làm đây đường truyền rất dạ. không tốt thực ra á, chúng ta làm như vậy là chính xác cẩn thận như em là chính xác rồi đấy ạ nhưng bởi vì cái đường truyền không tốt nó sẽ không chuyển lại thông tin đến cái tổng đài của công ty được cho nên nó chưa nhận được thông tin này thì chúng ta hãy làm kiên trì những bước em đang làm hồi nãy kiên trì có thể hai hoặc ba lần ạ nếu nếu chúng ta làm đến 5 lần mà không được nghĩa là cái điện thoại đó có vấn đề ở đây trong hệ thống của của, của em Hải á có một bạn thì có những hai điện thoại và ba điện thoại làm cũng không được nhưng sang đến điện thoại của em Hải thì cái nào làm cũng được hết tức là thế này do cái điện thoại của bạn đang có vấn đề thì ở đây là cái lỗi cơ bản như vậy thôi ạ chứ không phải là là chúng ta sai gì đâu nếu làm cẩn thận như Hải thì không sai gì cả bởi vì làm xong chúng ta coi là thông tin rồi mà đấy thì à, chúng ta cái câu chuyện ở đây là có ba lý do mà Hải nhắc từ đầu ấy thứ nhất là đường truyền mà đường truyền là cái điều quan trọng nhất mà nãy giờ Hải đã bị rồi này và chúng ta cũng vậy thứ hai là do cái số lượng thành viên đang đăng ký vào thời điểm này cực kỳ nhiều mà công ty của nó thì công ty nó không có một cái mạng tốt như rau ăn tại vì nó chưa từng làm một sự kiện lớn mà cũng chưa có kết nối nhiều cái, cái, cái tài khoản một lúc như vậy đấy là cái lỗi thứ hai và lỗi thứ ba là lỗi em vừa nhắc là cái điện thoại đấy bây giờ em sẽ đăng nhập lại tên của bạn này hơi hơi căng đấy tại vì bây giờ cái đường truyền kém quá chú Hải ơi dạ vâng ạ anh ờ, có ý kiến này tất cả chú triển khai này cứ chuyển đi thôi thế còn cứ đi ờ, làm ờ, theo thứ tự thế còn tất cả ai quá yêu cầu những cái gì hỏi để xong chương trình chứ cứ thế này đến 12 giờ không xong đâu <laughs> vâng ạ à, dạ dạ vâng dạ, không giải thích chữa được em chú cứ để những vâng. ai có câu hỏi thì để sau chương trình dạ em đỗ nghiệp ạ vâng thì em đang đang dạ, tiếp dạ. tục làm lần lần thứ hai à thứ ba bởi vì thế này uh, mạng của nhà em đang yếu đấy là cái nguyên nhân mà các cô chú anh chị đã không làm được tài khoản mấy ngày nay ạ à. anh Hải ơi sao em em đăng nhập lấy nói tên người này có người dùng rồi anh thôi bây giờ để tính dạ. xử lý nhá tính xử lý tại à. bây giờ ờ. chúng ta tập trung đi ạ dạ của vâng anh ơi con xuống con non phơi cho em cái áo trắng của nó là cái quần cho sáng mai nó mặc không có quần áo mà vậy mua nhiều quần áo vào anh Hải ơi fit name ví dụ fit name trước mình ghi là họ nhưng bây giờ để cho chị hỏi đi ạ À, dạ xin xin mời chị bật uh, ờ, hãy uh, mic lên ạ. Hãy một số anh chị ờ, ồn tắt ừ. mic xin lỗi chị chị có thể bật mic hỏi lại ạ. Dạ, anh Hải ơi. Ờ, vâng. Cái fit name ấy, fit name là, là nghĩa là tên đúng không? Nhưng mà trên cái tài khoản của mình ấy, thì là họ của mình với lại cái tên đệm của mình là thành thành ấy thì mình đã để nguyên giống y chang như cái cái KIC của Greo ăn đúng không? Dạ không ạ bên này thì nó khác hoàn toàn chúng ta cứ đặt cái tên đầu tiên là first name là tên không còn last name là họ cùng tên đệm nhé à dạ, vâng ạ. Flow One với cái này là cái kia không không không không vâng hai cái công ty khác nhau cho nên chúng ta không cần phải chính xác như nhau đoạn quan trọng chúng ta à. chính xác trên cái chứng minh nhân dân thôi ạ để dạ, chúng vâng. sau này chúng ta khai c là chính xác nhất ạ dạ dạ ok anh em hiểu vâng ạ à. cô chú anh chị em có muốn chính xác nhất á, thì mình nên dùng cái ờ. Ờ, tên đầy đủ của chứng minh nhân dân của mình và ngày tháng năm sinh và số điện thoại là chính xác nhất 100% thì mình đăng ký qua cái ờ, DBN thì 100% thì sau này á thì công ty nó gửi về Gmail cho mình thì lúc đó là ok mong cô chú em chịu đừng có sai một cái tí tí gì đó đại chuyện qua bên này là rất khó khăn rất căng đăng ký cũng rất căng rồi đừng có nói mà đến mà sai một cái tí gì Cho em hỏi thêm cái tên đăng nhập ý, thì là ờ, ở trên cái cái cửa đoan của mình là toàn in em mở ra cái tài khoản toàn in hoa nhưng mà thực chất là chỉ có mức in hoa thường còn lại đằng sau các chữ đều là thường hết vậy thì mình sẽ dùng cái từ nào ạ dùng cái dùng cái nào không thế này à, cơ bản đấy <clears throat> mình ghi theo chính xác chứng minh nhá ví dụ in hoa thì chứng minh nó không. in thế nào mình ghi như vậy không theo cái, chứng minh em không nói là cái tên chứng minh dân đâu cái kia và cái tên đăng nhập của tài khoản đăng nhập à, vào ấy. Vâng, không sao cả tức là cái này à, ký tự của nó riêng tên tên ID á thì có thể in hoa hết hoặc là chữ đầu tiên hoa chữ sau thường cũng được ạ à. nó ghi nhận hết ạ à. dạ. Ừ, dạ, okay. để một hồi hả giải thích nãy anh hãy làm này hồi này, anh cái này cứ in lại không được nữa đó anh quay trở lại từ đầu nữa đó nhìn nó có thời gian hay sao á không em phải thấy đâu. Giờ, em thấy số sau số năm của anh cái này là chậm nữa đó Ngày anh quay trở lại nữa Hải ơi cho em hỏi xí được không ngay chỗ ngày tháng à, tháng năm á, anh có dấu phẩy đấy anh Hải ơi anh anh điều chỉnh xóa dấu phẩy sau cái số năm của ngày tháng năm sinh đó và cái chỗ trên đồng nai này chấm lại phẩy nữa anh Hải với chị Hương ơi cho tôi hỏi gì được không à, dạ vâng à, chị à, hỏi điều chi ạ mong chị hãy à, mình ở tận Đà Nẵng á mà dạ, em... mình vào thì à, mình nhập cái ID ấy, tức là cái tên tài khoản ấy, thì ở trong Crown ấy là viết thường nhưng mà khi mình nhập ấy, làm nhiều quá thì nó, nó lại đèn lại nhầm thành à, đánh thành uh, viết in hoa hết thế rồi sau đó mình mình, mình đăng ký đấy thế mà khi mà mình đăng nhập lại thì họ nói là thì mình đăng nhập lại thì mình viết thường vẫn viết thường như như như Crown ấy thì họ nói là uh, tên tài khoản hoặc mật khẩu không khớp thì đúng là nó không khớp không khớp về vì in hoa với lại in ờ, với lại chữ thường đấy thì mình khắc phục lại như thế nào ừ, anh chị em hướng dẫn được không ạ À, dạ vâng, chị ờ, Vương Hồng uh, chờ thêm chút xíu tại vì là cái đường truyền mạng của anh Hải đang bị kém. Thì cái lỗi này uh, như em Hương hồi chiều cũng có đăng ký. Uh, thì chúng ta hãy làm à. thao tác chậm lại một chút ạ. Có thể là những cái chữ chúng ta đánh uh, nó sẽ nhảy qua những cái chữ khác. À, hoặc là cái à, cái mật khẩu nó nó không đúng dạ thì uh, chị cứ làm chậm rãi lại đánh từng chữ và khi nó nhảy xong cái chữ đó rồi chị hẳn đánh cái chữ khác và để kiểm tra à, chính bà ngoại về đến nhà chưa dạ vâng anh à, chị nào mày. ấy thì vui à, lòng tức là mình tắt mic rồi ạ mình đánh lại vẫn được phải không mình đánh lại dạ được đúng ạ đến khi em nhập mình lại à báo lỗi tới ba lần đấy ạ ba lần thì bắt đầu là em em kiểm tra từng từ một em đánh vào xem có đúng như cái mật khẩu ờ, hay cái ID chúng ta đã đăng ký hay chưa thì ờ, khi chúng ta đăng nhập chậm rãi từ từ từng từ một nó chính xác thì sẽ sẽ được ạ chứ không quan trọng là chữ viết hoa hay chữ viết thường cái đâu chị ạ thì không dạ à dạ dạ À. vâng, chị Hương cho hỏi tí được không ạ Thôi cứ để, dạ. để anh Hải làm đi dạ vâng thì, dạ, dạ à, các cô chú anh chị hãy vui lòng để anh Hải hướng dẫn hết một loạt đi ạ sau, sau đó rồi chúng ta hãy à, à đặt những câu hỏi nhá em xin cảm ơn ạ em xin lỗi vì cái điện thoại đó cái đường truyền không tốt em chuyển điện thoại khác nhé cho em hỏi câu hỏi này một xíu được không ạ vâng ạ vâng em à, đang có cái khúc mắc này mà mà em chưa dám à, đăng ký có nghĩa là à, cái à, cái tên cái trong cái KIC chỗ phần cài đặt đấy anh trong vâng KIC chỗ phần cài đặt thì ví dụ như cái họ tên của cái chị này là Nguyễn Thị Bích Chi đấy nhưng mà nhưng mà ở ờ, trong cái C phần cài đặt là tên lại là Nguyễn Bích Chi nó thiếu mật chỉ thị nhưng mà công ty vẫn cài C cho mình thì bây giờ khi mà đăng ký sang cái ví này thì em phải đăng ký theo cái thông tin ở cài đặt là hay là theo chứng minh ạ bởi vì okay. Ờ, thông tin ở cài đặt là nó thiếu mất chữ thị nhưng mà công ty đã cho cái IC rồi dạ vâng ạ <clears throat> cái trường hợp này thì chị nên chị nên à, theo thông tin ở trên chứng minh nhân dân ạ tại ừ. sau anh em nhấn mạnh là chúng ta sẽ chúng ta sẽ KC bằng chứng minh nhân dân của chúng ta anh Hải cho hỏi thế ạ à, xin xin xin hỏi anh Hải tí được không ạ vâng ạ à, dạ vâng ờ, anh Hải à, cũng tương tự như chị vừa hỏi ấy, cái tài khoản của tôi ờ, cũng cay xe rồi nhưng bây giờ kiểm kiểm tra lại ấy, thì cái ngày tháng năm sinh cái tháng sinh ấy nó lại lại bị sai so với cái chứng minh thư thì bây giờ phải làm nào ạ bây giờ bây giờ cái này nhé tại vì chúng ta sẽ KC bằng chính cái tài khoản mà có chứng minh nhân dân cho nên là chúng ta hãy sử dụng đúng thông tin trên chứng minh nhân dân của mình sắp KC ạ dạ vâng ạ trước vâng, sau mình phải điều chỉnh là dạ, vâng ạ vâng ừ, thêm nữa là nếu mà mình có muốn đổi cái Gmail khác có được không ạ Vâng, hiện tại thì Gmail chị đổi rồi em nhắc từ đầu á, đổi rồi thì phải đổi ngay Gmail trên tài khoản Tao Văn luôn ạ. Bởi sau này chúng ta nói thì nó hợp lý ạ. À. Chứ nếu mà chị bên ra one một cái với kia một cái thì không nên chị đổi thì đổi cả hai cái mail hai hai nơi giống nhau nhé dạ vâng nhưng, à. nhưng mà ví dụ như bên kia xe rồi mình có đổi được không ạ dạ hiện tại thì công ty đang mở cổng cho chúng ta đổi tất cả luôn mọi cái số gmail theo mình mong muốn ạ dạ vâng cảm ơn anh ạ dạ vâng, dạ, vâng. À, xin cảm ơn tất cả các ờ, cô chú anh chị à, đã đặt câu hỏi nhưng uh, ban tổ chức thì mong rằng uh, các cô chú anh chị hãy để anh Hải chia sẻ xong ừ. cái phần uh, à, hướng dẫn mọi người từ đầu đến cuối à, rồi bắt đầu sẽ quay qua trả lời những ừ. câu hỏi của các cô chú anh chị ạ vâng ạ em hương xin cảm ơn hôm nay được có ý kiến này vâng. bác có ý dạ. kiến alo dạ vâng ạ bác có ý kiến này alo dạ, dạ vâng ạ dạ, bác dạ có vâng ý kiến dạ vâng ạ. dạ. cháu mời bác ạ Hình như ừ. là đường truyền mạng cho bác cũng hơi kém hay thế nào ạ? Alo. Dạ, cháu nghe nó hơi ờ, Alo. bị chập chờn một chút. Bác coi kia là... Dạ, anh nói đi anh. Dạ anh nói đi anh, anh nói đi anh. Anh nói đi. Con nghe được không ạ? Dạ nghe rõ dạ, dạ, dạ, nghe rõ dạ, nghe rồi bác ạ. À dạ. Xin lỗi nhá. Bác tên là bác chú ba. Dạ, dạ vâng ạ. Dạ. Vâng. Hà Nội. Dạ. Anh... dạ. Mà bác bà có cái bài hát mà cơ quan tương lai tươi sáng ấy dạ vâng ạ dạ vâng rất vui được các bác ạ dạ Đấy, thì, thì bà cũng là ở trong trong cơ quan bà cũng là, là giám đốc của công ty rồi thì bà dạ. hôm nay vào ghé vào ghé thầy mọi người vào thì bà ghé vào bà nghe một tí để có ý kiến mọi người dạ, vâng, rồi ơi. Bà này này cả những... đang công việc cái ông này vào liên thiên mãi À, à, chị ấy để cho bác nói đi ạ dạ, à, không ờ, sao đâu à, cũng còn xong rồi chúng ta để cho bác nói một tí cứ miệng tam thị thì là dạ vâng ạ Đấy. thì công ty đang áp lấy nó rất đông cái ví cái cái, cái chuyện việc này là chuyện rất bình thường mọi người không phải lo gì cả nhưng quan trọng nhất là cái này này quan trọng là hôm trước mình chuyển đổi mình ghi như thế nào thì mình bây giờ phải ghi đúng như thế đấy là tao nói như thế mà đã sửa thì phải sửa tất cả như hốc được ta nhớ rồi công ty để để từ một tuần đến một tháng cho mọi người sửa cho mọi người chỉnh sửa nhất là Gmail cho chuẩn thì bây giờ mình cứ theo đúng cái Gmail mà mình đăng ký ấy đấy chứ còn cái việc cái việc này ấy, như, như bà Hải nói vừa đúng có thể là do mà cái những những cho công ty này cho công ty chứ không mà cái không lo đâu đấy đó tức thì thấy bà cùng mạo muội lên thì thấy thì múa rêu trước mắt thờ <laughs> còn và ý kiến thế thì thấy mọi người thì có ý kiến thì mình có ý kiến như vậy thôi thì mình tranh thủ mình ba tí thì mình cũng còn bận đi chia sẻ cho ở trong bên trung ờ. À, vâng cảm ờ. ơn uh, chú ba xin cảm vâng. ơn mọi người nhá dạ, vâng cảm ơn chú ba cái thông tin này thì xin à, cảm ơn hẹn gặp lại nhá vâng, <laughs> dạ, vâng dạ. vâng chị ơi chị không cản nhé, tại vì thực sự thì chú muốn chúng ta làm sao cứ bình tĩnh thôi thì cái tài khoản này nó bình tĩnh chúng ta mới làm được ạ à. tại vì em biết ừ, nhiều hơn bác tu ba không được nên chúng ta cũng nóng mà bác tu ba tuyệt vời vậy á có những người chúng ta nóng chúng ta sẽ không, không kiên trì dẫn đến là chúng ta làm ừ. sai ở đây ạ à, ví dụ như bác em góp tuyệt vời cái ngày mà em làm được nó lại mất đến 5 lần đấy 5 lần mà ngồi từ buổi sáng đến trưa cơ ạ à. cho nên chúng ta cần có sự kiên trì à, em phân tích đều ba yếu tố rồi ạ tại thời điểm này thì hồi nãy em làm thì chúng ta đã xong mọi người làm như em đã xong rồi à, bước thứ hai xong như nãy mà nếu không được nữa thì chúng ta quay lại cái bước hồi nãy chúng ta vào lại tài khoản và chỉ đăng nhập không đăng ký khi mà đăng nhập xong rồi thì tài khoản sẽ quay lại và nếu trường hợp như của em thì tài khoản đã hiển thị trên màn hình các cô chú anh chị rồi đấy ạ đã xong rồi như vậy chúng ta xong một tài khoản và kế tiếp em sẽ làm một tài khoản mới hoàn toàn để các cô chú anh chị chúng ta cùng làm theo bởi ở việc ở đây á, thì lỗi một phần là do cả công ty và lỗi một phần là do cái dữ liệu di động của chúng ta không tốt như hôm nay em chia sẻ đấy ạ cho nên là các cô chú anh chị hãy bình tĩnh và chúng ta không nóng vội ạ à. điều đó là quan trọng nhất em biết rằng tất cả chúng ta đều bận vì công việc vì cuộc sống nhưng đã làm chúng ta cần kiên trì ạ à. tại mỗi người chỉ có một hoặc giỏi lắm là năm tài khoản người thì có cha mẹ con cháu nữa thôi thì chúng ta có thể cứ bình tĩnh là làm ạ à. vâng ạ cảm ơn chú ba nhá tính thông tin này thì à, chú cũng muốn nhấn mạnh để mọi người bình tĩnh hơn thôi ạ à, em biết rằng cầm điện thoại được rồi cảm ơn chú Hải vâng cảm, cảm ơn bác chú ba tuyệt vời dạ họ nó nóng quá làm đến ờ, hai tiếng không được họ quăng điện thoại luôn đấy em biết có người làm như thế cho nên là <laughs> hôm nay mục đích là muốn chúng ta ngồi lại với nhau cứ bình tĩnh thì chúng ta sẽ từ từ xong hết ạ à. vâng ạ à. vâng. anh Hải ơi cho hỏi chút nhé khi mà kiểm tra mà cứ vào đăng nhập mà nó ra được như này là coi như là đã xong rồi ạ à? vâng đúng rồi tức thế này ạ à tức là thế này còn nếu mà vào đăng nhập mà nó không ra cái này nó thì nó coi như là mình lại đăng ký lại đúng rồi đấy à tức là hôm nay mục đích của em là xử lý cái buổi tối nay là những trường tình huống mà chúng ta làm mà hai ba bốn năm lần cũng được mà đến một lần nào đó đó chúng ta đã chào mừng bạn đến này chào mừng bạn đến với digital partner network là chúng ta đã hoàn thành rồi ạ và em nhấn mạnh một điều tức là em nhấn mạnh một điều ở đây là cái tài khoản nó không giống rau ăn tới đây chúng ta chỉ là bước đầu tiên mà thôi cho nên là chúng ta phải ghi chép gồm có Gmail gồm có thứ nhất là mật khẩu và tên ID chúng ta không có đọc được thông tin gì cả xong là coi như là xong rồi cho nên đợi bước thứ hai và chúng ta mới đăng nhập vào đúng tên ID và mật khẩu khi đó chúng ta mới biết là chúng ta đúng hay sai cần điều chỉnh chỗ nào chắc chắn công ty sẽ cho chúng ta điều chỉnh lại cho nên mọi người đừng quá lo lắng đừng nghĩ rằng là tôi làm tự nhiên lại không đăng ký xong hết mà có tài khoản như thế này là nghĩ là mất tài khoản rồi mọi người yên tâm nhé không mất ạ à rồi một điều lưu ý thứ hai thì thông tin này em được biết tức là uh, chưa hoàn toàn trăm phần trăm là chính xác nhưng mà họ nói rằng nếu chúng ta không đăng ký được với tài khoản của công ty Ví Multi chúng ta sẽ tiếp tục đăng ký với một đối tác khác cũng là của công ty với chúng ta mà trước đây Rao Văn đã nói à, chúng ta sẽ sở hữu cổ phần của một công ty khác như vậy là giá trị cổ phần có thể sẽ thấp hơn với ví multi mà thôi cho nên là chúng ta đừng lo lắng nếu không làm được à chúng ta không mất đâu ạ à. sẽ không mất vâng Yeah, ok em... anh thế cái trường hợp mà nó báo là tên người dùng này đã được sử dụng mà mình chưa tin tưởng thì là mình cứ vào cái ờ, ví đấy xong rồi mình đăng nhập thì là nó ra được như thế này là coi như là xong đúng không anh? Dạ đúng rồi chính xác đấy anh tức là thế này khi mà nó báo lỗi này là tên người dùng đã được sử dụng tức là do ba yếu tố em vừa nói thứ nhất là cái điện thoại của mình à, nó đang có vấn đề tức là nó không thích ứng cái vấn đề thứ hai là cái đường truyền của chúng ta tại thời điểm chúng ta làm nó không tốt dẫn đến là tín hiệu về tới công ty nó không phản hồi đúng nó báo là tên sai cái vấn đề thứ ba là tín hiệu về công ty mà công ty nó nhận chưa kịp thì chúng ta quay lại làm một lần nữa thì nó nhận đủ sau hai lần thì nó sẽ báo chúng ta cái màn hình trên trên uh, trên điện thoại các cô chú đã thấy đấy ạ thế là chúng ta đã hoàn thành nhá không quá lo anh ơi nhưng mà có trường hợp như vậy là chưa chưa thao tác đến cái bước cuối cùng mà vâng. cuối cùng là lại phải thao tác lại ví dụ như là uh, chọn ngày tháng năm sinh mãi không được ấy xong rồi ờ. nó quá thời gian xong rồi lại thao tác lại thế mà nó cũng lại vẫn cứ báo là tên người dùng này đã được sử dụng thì sao anh vâng tức thế này ạ à, nếu mà tên người dùng đang sử dụng tức là cái yếu tố này em nghiêng về vấn đề điện thoại chúng ta nó không thích ứng thì em có một bạn đây là bạn trang đấy ạ bạn đã cầm cả hai điện thoại của bạn cộng với một cái điện thoại của vợ là ba chiếc đều không làm được y chang nội dung của anh nhưng khi mà đến điện thoại của em thì em lại làm được tức là do cái điện thoại chúng ta nó không không thích ứng với lại cái cái phần mềm này có thể có thể các bạn tại vì em thấy ba cái điện thoại không được mà điện thoại em cái nào cũng được bạn đưa mấy tài khoản em làm được hết à, thì câu chuyện ở đây thì mong yên tâm ạ à. nếu mà mình làm trên điện thoại của mình không được thì hãy chuyển sang điện thoại khác nhé hãy chuyển sang điện thoại khác à, hoàn thành được tôi cho em hỏi một chút thôi ạ à. ờ, hôm qua em đăng ký một tài khoản thì lúc đầu em bị điền thông tin sai thế xong em mới lo lắng quá em lại làm lại thì em lại lại làm một cái tài khoản khác nữa xong em lại vẫn điền sai em lại làm thêm một cái tài khoản khác nữa em lại vẫn à thì em điền đúng thế là một cái tài khoản của em có có những ba cái có những ba cái mới mà đều thành công rồi thì không biết bây giờ công công ty duyệt cho em cái nào anh nhỉ cho cho em hỏi thì chị điền lại thông tin nó có thay đổi khác hay là giống y chang cái tài khoản chị đã làm tại vì là lúc đầu em bị điền sai cái email ấy vâng thì khi mà em điền sai email xong rồi thì em mới xem lại cái hướng dẫn ở trên ở trên Zalo của mọi người em mới phát hiện ra lại bị sai thì em lại um, tạo một cái tài khoản khác từ cái cũ vì nó vẫn cho em tạo tài khoản khác mà đúng rồi thì lại thì thì lại thành công nhưng mà cái tại vì là cái lúc mà ở cái bước mà nó gợi ý cho em cái cái cái email cũ ấy thì em thì em lại điền email mới cho nên là em em vào cái tài khoản Ground của em và em đổi cái email, email cũ thành email mới và đã được và và đã đã gọi là uh, được công ty công ty gửi gửi ờ, xác nhận về tài khoản email mới của em rồi em cũng nhấn xác nhận ở đấy rồi được được chấp nhận email mới rồi thì không biết là bây giờ dùng mới hay là dùng cũ là bây giờ thì cái mà nãy em cảnh báo từ đầu chắc là chị nghe không hết tức là nếu chúng ta sử dụng email mới thì chị hãy sử dụng email đó cho tài khoản đau ăn luôn và như chị đã làm như vậy là làm đúng quy trình rồi đấy ạ. tức là chị đã xác nhận cái email ờ, từ công ty đau ăn và chị chuyển sang email này thì cơ bản chúng ta đã làm đúng ạ còn nếu email nào đó cũ mà nó nó nó gửi lên cho chúng ta để nó gợi ý chúng ta bỏ đi cũng không sao của chị là ok và nhận cái phần sau cùng nhé phần mà chị đã là đã sử dụng email để tạo vào tài khoản rau ăn lại đấy để để, vâng. để vâng nhưng mà vấn đề là vì vì cái lúc đầu em bị làm sai như thế à. xong em lại tạo thêm một cái tài khoản DPN mới ấy. em tạo em tạo có nghĩa là một cái cloud one của em em tạo được ba cái tài khoản mới cơ cho nên bây giờ em không biết là phải sử, sử dụng cái nào bây giờ thế này mật khẩu với tên này đi nắm hết không ba cái đều thành công hết đấy giống nhau hết luôn đúng không tên đăng nhập thì nó khác nhưng mà ở bên trong nội dung thì chỉ trừ cái đầu tiên là là cái email mới rồi còn hai cái sau là email cũ vâng thì bây giờ thế này à, à theo em á, tại sao chúng ta phải sử dụng tên ID của mình là giống tay tên ID của Rawan bởi vì sau này có thể có sự đối chiếu tại vì khi vâng. chúng ta chuyển thông tin sang ờ, công ty ờ, ví multi á, thì đó nó đã khóa thông tin lại nó xác nhận rồi bây giờ chúng ta chỉ còn lại cái email thì email tại sao chúng ta có thể thay đổi được ạ à? bởi vì công ty Rawan cho phép chúng ta đổi Gmail email cho nên chúng ta mới làm email mới được chứ nếu không cho thì chúng ta cũng phải bắt buộc email cũ đó. Đúng rồi. Là cho nên là những cái thông tin mà chị đã khóa thông tin để chuyển lại cho công ty ví Multi á thì tất cả mọi thông tin này cô chú anh chị em chúng ta phải chính xác nha để sau này tại vì nó nó là cái tài sản chứ không phải là vấn đề như là Planet Edit thì chúng ta có thể chuyển cái à, voucher cái điểm BX mà được tặng cho bất cứ một tài khoản nào tổng hợp vào được cái được nhưng cái này là tất cả mọi tài khoản là tài sản của chúng ta cho nên là phải chính xác như của bạn thì bây giờ bạn phải nhớ là tất cả mọi thông tin phải chính xác giống như chúng ta đã khai trong quá trình chuyển thông tin cho công ty ví Munich ví Munich um, Wallet cách đây uh, một tháng đó tại vì là ở trong cái uh, ở trong cái em ơi em em ơi em ơi anh nói nè cái cái ừ. Gmail của em đã đăng ký đăng nhập là ba cái tài khoản của em là chấp nhận đúng. hết đúng không em đúng rồi ạ mà anh em đang nhà, chị đang nhập là mấy cái gmail ba cái tài khoản đó hai cái gmail một cái mới và hai cái cũ rồi hai gmail một cái mới rồi cái cái cái tài khoản của chị á, rất là nguy hiểm bây giờ còn cách cái thứ nhất là cái id của cờ quan của chị cái thứ hai là cái gmail chính của chị nếu mà gọi về gmail chính của chị thì ok mà không gọi về gmail chính là cái tài khoản của chị là rất nguy hiểm tại vì chị nhập ba lần luôn mà chị nhập ba lần mà hai cái gmail mà bên công ty nó xác nhận hai gmail cũng là một trụ rồi thì sao đây không nó chỉ xác nhận một cái thôi còn cái kia thì cái kia thì nó đã có xác mình khi mà mình đổi cái mới thì công ty nó gửi cho mình cái xác nhận về email mới rồi ờ. vậy thì thì không sao mà em em thấy cái tài khoản của chị là nên nhập một lần thôi đúng hay sai cũng nên nhập một lần chứ chị nhập ba lần là rất nguy hiểm rất nguy hiểm nhưng chị. mà bây giờ nó bây giờ nó chấp nhận hết rồi thì em không biết phải dùng cái nào với cả là có một vấn đề là ở trong đấy em thay đổi gmail thôi nhưng mà tại vì lúc đầu mọi người bảo là nhập đúng cái thông tin như là mình đã cài IC ngay từ đầu ấy nhưng mà nó ừ, hơi bị sai một tí về cái số nhà thì không biết là nó có có ảnh hưởng gì không vấn đề này của chị nhá lấy nhiều chồng tốt mà chúng ta sẽ sử dụng cái cái tên này đi và chị có sử cái email lần cuối cùng mà đang xài cho ta sử dụng cho rau ăn đấy là chị chính xác rồi nhá còn tất cả thông tin khác thì chị tạm thời không nghĩ đến nó nữa tập trung vào cái vấn đề cuối cùng là chúng ta đã sử dụng tài khoản mà có email chị đã được uh, ờ, verimail xác nhận từ Caravan là được đã an tâm nhất à vâng vâng vâng vâng vâng, vâng. tôi sử dụng mail này anh ờ, anh Hải ơi cho em hỏi tí em ờ, cái tài khoản của em có cần chuyển sang như, như các anh không nhỉ tài khoản em mới Vâng, hiện tại nếu mà tài khoản mà chúng ta tham gia sau ngày mùng 7 tháng 4 thì sẽ ừ. không có đường link để chúng ta đăng ký hưởng cổ phần siêu ăn nhé. Hưởng cái cổ phần nhé, tại à. vì không có được hưởng nên nó là chúng ta sẽ không được. Chứ người nào trước mùng 7 tháng 4 à. năm 2021 trở về trước thì chúng ta đang có sở hữu có. là 50 siêu ăn. Ừ, anh ơi, anh anh ơi cho em hỏi cái này tí anh ơi. Vâng, vâng vâng. À, à alo. Vâng ạ. À à, ừ, em ờ, cho em hỏi cái này tí là ngày hôm nay ờ, chiều hôm nay em có em em có có làm chuyển đổi mấy cái thông tin của bên Ground sang bên cổ phiếu đó nhưng mà em làm xong xuôi rồi xong hết rồi bắt đầu mình đưa về cái app của DBN á mình đưa về là là được rồi nhưng mà giờ mình mở trong cái app nó ra thì là nó cứ uh, nó cứ bắt buộc mình mình mình phải đăng nhập cái thông tin đó là sao anh thì giống như hồi nãy em mừng bạn đến cả tức là, là, là, là tức là mình đăng ký là là ok rồi xong xuôi hết rồi giống cái hình anh đăng ký đó, đó thì xong xuôi hết rồi nhưng mà mình mở ở trong cái cái cái cái app của của DBN á, thì lúc trước á, thì nó lên được nhưng sau này là nó cứ bắt mình nhập cái nào nó cũng cũng nó cũng bắt buộc là phải ghi cái thông tin vào hết mà ghi vào nó cũng không được nó cũng không không không không chấp nhận được cái trường hợp này á anh tạo từ một máy hay hai máy là ờ, một máy anh một máy, máy vi tính đúng không là máy đó anh đã được xác nhận nó có kêu chào mừng rồi mà đến khi quay lại thì không được đúng không đúng rồi bây giờ anh thử vào lại tại tài khoản đau ăn coi đừng báo áp nữa và đúng tên sao sổ đó vào tài khoản đau ăn cho tôi hỏi thì ạ vâng ạ à. tôi là vũ cao đắc à, tôi ở hà nam thì từ chiều đến giờ tôi làm ấy thì là sau khi bấm vào cái chỗ thông tin hoán đổi thì nó toàn trả lời là phần thưởng C1 đã ngừng hoạt động cho nên à. không ra các cái các cái kia được ạ. Vâng ạ, à, cái này thì em xin trả lời như sau ạ. À. Cái thời gian cuối cùng cách đây gần một tháng chúng ta có có đồng ý chuyển đổi cổ phần đấy, tức là nó hai lần uh, xác nhận nhé. Thì cái gần nhất nó cho chúng ta một tháng thì chúng ta mà không tham gia để mà mà mà mà chuyển đổi ấy, thì hôm nay chúng ta mặc nhiên sẽ không được chuyển đổi siêu ăn và như vậy là cái đường link mặc dù trong tài khoản có thể là có 150 siêu ăn hoặc là 10.000 siêu ăn và khi chúng ta và đó nó không có đường link nghĩa là chúng ta không được chuyển đổi bởi chúng ta không làm cái công đoạn cuối cùng à, đây em cũng có một tài khoản à, dưới của em như vậy và cũng vài <coughs> vài bạn khi mà em à, tương tác trên mạng ấy, thì các bạn cũng như vậy thì đây là do chúng ta bị lỗi ở cái chỗ thế này ạ chúng ta có hai lần à, được chuyển đổi siêu ăn là thứ nhất sau đó nó đã ghi là thông tin hoán đổi chúng ta cứ mặc nhiên mặc nhiên là chúng ta đã được đổi rồi chúng ta đã đồng ý rồi chúng ta có làm rồi nhưng chúng ta quên đi chúng ta không làm thì đến quên dẫn đến lần này nó không kết nối với công ty ví công ty thế nên chúng ta sẽ cơ bản sẽ không được nhé à, sẽ không được à, đăng ký lần này nhé anh ơi À, cho, cho em xin hỏi anh tí Hải, à? cho anh, anh hỏi cái này Hải. Vâng ạ. À, thì anh à, ơi, cho em xin hỏi anh một tí thôi ạ. À, để, à, ừ, xin để... À, các anh chị à, cô chú hãy giơ tay để ban tổ chức mời nhá, à, tại vì tránh cho, cho em. Vâng ạ, à, tạm thời thế này em sẽ làm lại một lần nữa cho một tài khoản nữa để các anh chị mình xác nhận một lần. Sau đó em sẽ dành thời gian để trả lời những câu hỏi các cô chú anh chị ạ. À. Tại chúng ta tập trung vậy sẽ nhanh hơn ạ. À. Ok ok, tốt. Vâng em xin phép tạo dạ, một tài khoản mới. Vâng ạ ở đây thì em anh. đang ở trên một cái tài khoản công an khác và em à, vào cái uh, số tài khoản công an tắt mic mọi người đi chị ơi tập mic mọi người đi vâng ạ à. em Hải tiếp tục ạ vâng bây giờ em sẽ vào cái phần um, phần như hồi nãy em sẽ click vào cái đường link dạ xin vui lòng vào link này em xác nhận vào đường link này và chúng ta vào cái giao diện như vậy đúng không ạ ở đây thì à, đây đây là một trường hợp mà chúng ta chưa bao giờ làm tài khoản nào nó sẽ xuất hiện một dòng chữ bằng tiếng Anh như vậy chúng ta sẽ click vào cái quốc kỳ Việt Nam mọi người lưu ý nhé đây là cái trường hợp à, mà chúng ta chưa từng làm một tài khoản nào nó sẽ tiếng Anh không ạ chúng ta click vào quốc kỳ Việt Nam rồi như vậy là chúng ta sẽ chuyển sang ngôn ngữ Việt Nam rồi ạ và chúng ta ấn vào đăng ký đây là em bắt đầu hướng dẫn lại từ đầu một tài khoản mới thì tên người dùng à, em sẽ lên người dùng bằng cái tên ID của người này rồi à vâng sau khi chúng ta tạo tên người dùng xong thì chúng ta tạo một mật khẩu thì theo kinh nghiệm em nói từ đầu chúng ta hãy sử dụng mật khẩu của rau ăn cho dễ nhớ tại vì chúng ta không có nhiều cái thông tin để nhớ đâu ạ vâng khi chúng ta tạo một cái mật khẩu xong thì chúng ta sẽ xác nhận là cái mật khẩu chúng ta vừa tạo vâng khi mà chúng ta đã tạo được cái mật khẩu xong chúng ta sẽ chuyển sang cái giao diện thứ hai ạ à. vâng ạ à, giống như nãy em hướng dẫn chúng ta đặt cái tên người tên mà mình đăng ký tài khoản đau ăn ạ à. rồi khi chúng ta đặt tên và họ xong ta sẽ chuyển một quốc gia như hồi nãy em hướng dẫn ạ chúng ta kéo nhanh xuống dưới ạ tại Việt Nam mình gần cuối cùng rồi, chọn Việt Nam rồi sau khi chọn Việt Nam xong ta chọn địa chỉ nhà Vâng ạ. Sau khi chúng ta xong cái phần à, địa chỉ chúng ta vào mã bưu chính. Em lưu ý là chúng ta dùng cộng 84 ạ. Rồi. Rồi, chúng ta sử dụng địa chỉ mail và nhớ như hồi nãy ạ. Em nhắc lại cho một bạn vừa hỏi, chúng ta sử dụng cái mail mà gần nhất mà chúng ta áp dụng cho round one trường hợp bạn có đổi nhiều cái nào nhưng mà cái cuối cùng là cái quan trọng nhất chúng ta đã sử dụng cho round one chúng ta sử dụng cho tài khoản của ví multi rồi à và ngoài sinh chúng ta ấn vào cái, cái dòng trên cùng năm á năm hai hai một đấy chúng ta sẽ được số năm nhiều nhất để ta chọn nhanh vâng ạ à. chúng ta sẽ chọn về tháng ạ à. anh ơi sao em bấm vào chỗ đó không được anh Hải rồi mình ấn trên cái em chỗ bấm cái năm không được anh ạ. ấn trên chỗ 1982 á tôi ấn vào đó nhá thì nó sẽ được năm rồi tháng 3 tháng 3 cho chọn ngày bạn sinh ngày 20 ạ rồi rồi bạn sinh 20 tháng 3 năm 82 và đến số điện thoại chúng ta sử dụng số điện thoại mà chúng ta đăng ký ạ rồi khi mà chúng ta đăng ký số điện thoại xong chúng ta sẽ quay lại kiểm tra coi mình đã sai chỗ nào không ạ ví dụ là gmail này rồi cái địa chỉ này và quan trọng nhất là tên tên của người đó đúng không ạ rồi sau khi thấy ok rồi chúng ta kiểm tra ok chúng ta tích vào cái ô nhỏ nằm giữa màn hình à, màu vuông đấy hình vuông đây ạ à. chúng tích vào đây rồi khi mà tích xong ta ấn vào chữ tạo tài khoản rồi các cô chú anh chị thấy tuyệt vời không ạ giờ này bắt đầu sóng tốt hơn rồi và em chuyển cái điện thoại này thì nó tốt hơn à như vậy là chúng ta sẽ à, cái giao diện này thì đã được rồi đó giao diện cái tiếp giao diện này là nó sẽ nói về công ty uh, B BBN như thế nào và chúng ta sẽ cổ phiếu như ra sao nói chung là nó sẽ nói rõ về công ty chúng ta là đối tác của Dow đó chúng ta đọc kỹ cái này nhé tại vì ở đây em giới thiệu thì em sẽ không nói nhiều nói mất thời gian các cô chú ạ à. chúng ta sẽ đọc kỹ thông tin này và cái cuối cùng gần kéo cuối cùng chúng ta có hai ô vuông nhỏ à, là cái ô opt out và opt in ô gần nhất tức là trên cùng opt out là nếu bạn không đồng ý đổi cổ phiếu thì bạn không tích ô này còn nếu bạn đồng ý đổi cổ phiếu sẽ tích ô dưới như vậy cơ bản có phải chúng ta đang rất là mong chờ điều này không ạ cho nên chúng ta bỏ cái ô trên và tích vào ô dưới nha cái này lưu ý mọi người đừng tích ô trên là sau này cho dù đăng ký tài khoản rồi chúng ta cũng không có đổi cổ phiếu được đâu đó thì chúng ta click vào cái ô opt-in ok ạ à. vâng chúng ta click vào ô opt-in thì có một cái chữ tiếp tục ở dưới cùng màu xanh lá cây chúng ta ấn vào đó nhé em lưu ý một lần nữa là chúng ta sẽ ấn, sẽ, sẽ tích vào cái ô vuông nhỏ bên dưới sát cùng chứ phải ô trên đâu ạ à? cái lô ô trên là chúng ta không đồng ý đổi cổ phiếu à, để chúng ta biết được rằng à, biết được rằng là là chúng ta đồng ý và ấn tiếp tục vâng thì cái này nó chuyển chúng ta sực sang này thì chúng ta lại không được như vậy là vẫn lỗi nếu ra giai đoạn này mà không được vẫn lỗi chúng ta như hồi em chỉ chúng ta quay lại tài khoản rawan hoặc quay lại cái đường link của chúng ta hồi nãy à, quay lại tài khoản rawan chúng ta đăng nhập vào tài khoản rawan và chúng ta lại vào đường link hồi nãy chúng ta sẽ đăng nhập lần nữa đây nó đang báo là đã xảy ra sự cố vui lòng kiểm tra dữ liệu và thử lại như vậy là đang có vấn đề một chút xíu em sẽ làm giải pháp để mọi người có thể vào tài khoản được vâng ở đây là chúng ta quay lại bằng đường link ở trên trên đầu điện thoại hoặc là vào từ tài khoản đau ăn nhé chúng ta sẽ vào chữ đăng nhập chứ không phải đăng ký đâu ạ rồi chúng ta vào đăng nhập thì tên người dùng là hồi nãy là bạn này là Hoàng Duy rồi chúng ta sẽ sử dụng mật khẩu đấy làm một cái lỗi nữa đây tức là do chúng ta vào thì dẫn đến cái đường truyền nó không tốt nó lại bắt chúng ta nhập lại thấy không thấy không rồi để em sẽ quay lại vào tài khoản đau ăn à, thực sự nó rất nhiều lỗi ạ à anh ơi cho em xin phép em hỏi một chút xíu như này em làm như này đã được chưa nhở đến bước này của em này em làm theo anh nhưng nên giờ của em như này thành công chưa anh vâng nó có chữ chào mừng là xong rồi đấy chị nhé. dạ vâng cô chị đây. cô chị là ok đó chị ơi cô chị là rất tuyệt vời rồi đó cô chị là ok rồi đó dạ vâng. thành công rồi đó dạ vâng vâng thì em cảm ơn dạ. vâng dạ, vâng, dạ, dạ, dạ, dạ. lỗi lỗi dạ. truyền này lỗi tổng đài này lỗi máy của chúng ta này đó anh ơi cho em xin hỏi cái cái trên, trên hỏi một tí ạ vâng ạ vâng anh anh à, à, hướng dẫn lại cho em cái chỗ mà cái tên tài khoản này à, em đang lúng túng ở chỗ đấy ạ cái tài khoản chị sử dụng ngay tên à, của cái ID, tên của cái ID của Grawan chúng ta nhé vâng ạ à, vâng anh hướng dẫn lại cho em cái chỗ kia cái tên tài khoản xong là cái chỗ mật khẩu đấy ạ là tên tài khoản thì chị sử dụng ngay cái tên ID của tài khoản Grawan Dạ. vâng vâng sau đó chị sử dụng mật khẩu mà chị vừa đặt hoặc là tài mật khẩu tài khoản rau ăn nhé vâng ạ anh Hải anh Hải ơi cho em hỏi cái tí dạ, vâng, vâng em em cảm ơn ạ à, em thấy thì nói nói đăng ký nó giống như chứng minh nhân dân đó, trong đó mình phải ghi cả thôn nữa anh nhỉ vâng tức là thế nào trên chứng minh chúng ta có gì chúng ta ghi đúng như vậy cho em ạ à. à vâng vâng em dạ. cảm ơn anh nhé vâng ạ à anh Hải ơi nó trắng hết là là cái mà tạo tài khoản phải không anh chị có thể dơ màn hình lên em ngó coi em đăng ký xong hết rồi mà giờ là nó lên cái ờ, số điện thoại ngày tháng năm sinh giờ tạo tài khoản này phải không Đúng rồi à. tôi đã xác nhận rằng tôi đã đọc và đồng ý Đúng với rồi. nick và cái ô vuông anh đấy ô vuông ừ. nhỏ nhá ô vuông ở dưới cùng nha hả ơi ô vuông ở dưới cùng á ô vuông xong sau cái số điện thoại phải không anh đội nhóm ờ. của thường thế vào à, ao ra ô, ô vuông đúng rồi chị ô vuông uh, ờ, sau cái số điện thoại và chúng ta bấm tiếp tục uh... tạo tài khoản hả em rồi bấm vào cái chữ tạo tài khoản phải không em đúng rồi đó chị bấm vào cái chỗ nè mật khẩu xong rồi bấm vào chữ tiếp tục xong rồi bắt đầu bấm qua tới ờ, tạo tài khoản họ ờ, rồi. tên và họ của chị rồi nó kêu là vui lòng điền tất cả các thông tin ok mình bấm ok hả hương ơi điền tất cả các thông tin chị đã điền xong chưa tên, chị điền xong ờ, hết rồi y như chứng họ. minh luôn rồi dạ rồi uh, mã bưu điện 8 cộng 84 rồi đúng không nhập ừ. địa địa chỉ ờ, mail của bên Rawan ờ, tài khoản Rawan luôn ok Hai tháng năm sinh rồi cộng 84 rồi chị nhấp vào chữ ô tạo tài khoản nhấp vào cái ô vuông xong rồi bấm chữ tạo tài khoản đó. ô vuông nổi lên cái chữ là vui lòng điền tất cả rồi ở ờ, vương dưới cuối dưới cùng nó có thể là nó chờ lâu quá cái thời gian chúng ta tạo tài khoản lâu quá nó cũng sẽ báo bị lỗi đó chị hoặc là đường truyền không tốt nó cũng báo lỗi cái gì viết tiếng Anh hàng trên xong đến kêu vui lòng điền tất cả các thông tin nó đang phần lỗi đấy ạ có nhiều lý do lắm vâng. dạ yeah. em em hà đừng có bấm nữa em thoát ra ngoài để tí vô đăng nhập lại đừng có bấm nữa anh ơi cho em hỏi một tí vâng ạ. làm sao cái tài khoản của em mà em vẫn dùng từ xưa đến giờ mà bây giờ em vào là đến cái phần bấm vào cái lá cờ là nó không nhúc nhích gì nữa mà bấm vào cái phần ờ, đăng ký với đăng nhập cũng không lên một cái gì nữa là là sao hả anh cái này bây giờ mở vào cái ừ, trở lại với cái cái ban đầu là ở đâu nhỉ À, nhiều khi mạng mạng nó lát đó chị ơi mạng nó lát mạng yếu đó, nó không chạy nổi chị không sao đâu chị em bấm vào cái lá cờ của nó không chạy mà bấm vào cái phần ờ, đăng nhập với đăng ký được nó không chạy nữa nó đứng im như thế chị ơi tắt cái máy kích hoạt lại máy lại chị ơi khởi động máy lại mình có ba cái tài khoản này mà có nhiều Dạ. Hải, Hải cho anh xem anh bên đó đến cái mức là gì? Hoàng Viện chào mừng bạn đã đến với đây này được cho em ơi? Đây, à, mạnh rồi đây. Vâng ạ, chúc mừng anh. Vâng. Thôi cảm ơn em nhé. Dạ vâng ạ. Rồi. Rồi của anh là rất ok rồi anh. Bây giờ em ơi. Tùy tùy theo cái điện thoại và tùy theo cái mạng của mình nữa. Cái này là ok dạ. đúng không ạ? Anh Hải rồi, ơi. Cảm ơn em nhé. Chào cả nhà. Dạ vâng ạ. Em chào anh, em chào cả nhà. Anh Hải vâng em cho em vâng, hỏi chút anh Hải. Thành công ạ. Vâng ạ. Dạ, anh Hải ơi. Dạ. Cho em hỏi chút. Dạ, Dạ, anh Hải ơi, em hỏi chút ạ. À. Em thật ra tài khoản của em gần 200 tài khoản luôn anh ạ. Nên là em rất là bớ, đang đang đang rất là lo lắng không biết là em có lấy được về tài sản không. Thứ nhất là cái tài khoản của em ấy là cái gói cái cái mà tài khoản Titan Pro ấy dạ. là một tài khoản đó là gần 50.000 cổ phần. Cổ phần ngày xưa ấy là tương đương với là, là bây giờ chuyển sang thì là là nó là, là đấy đấy. Thì C1 ấy 50 gần 50.000 của C1 mà bây giờ anh biết không khi mà đăng ký là tuyến trên của em đăng ký cho em nó đăng ký họ của họ tên của con em ấy trong chứng minh thư là họ Hoàng mà lại lấy tên họ Đinh là tên của em à, tên của em là tên mẹ họ Đinh thì lại lại lại, lại, lại ờ, chứng minh thư của con tài khoản của con họ Hoàng thì lại ghi là Đinh họ Đinh và bây giờ con em nó viết thư xuất box lên công ty thì biết bao nhiêu lần công ty bắt con em là thay đổi gờ thay đổi đủ đủ thứ luôn đấy con em làm hết nhưng đến bây giờ kết quả không có gì hết bây giờ theo anh là là em làm như nào bây giờ thế này nhá bây giờ cơ bản chị dạ. À, bây giờ chị KC tài khoản xong hết rồi đúng không ạ và tài khoản dạ, KC rồi ạ dạ dạ bây, bây giờ nếu mà họ chưa cho thì chị vẫn đăng ký một tài khoản của chị tới đường link của tài khoản rau ăn bằng cái tên chính xác của chị bằng tên con chị á bằng tên con chị nhá bằng người đang đứng tên mà khác họ thôi đấy thì sau đó chị đăng ký xong đến, đợi nó mở ra và chúng ta sẽ cùng làm việc với cả hai bên công ty thứ nhất là rau ăn sẽ với xúc bọt lại để họ đổi cho cái họ và công ty chúng ta thì vẫn lấy đúng tên họ tên của cháu nhé không phải theo cái tên của trong tài khoản đau ăn đâu ạ à. tại vì chúng ta đã sai rồi không sai nữa được tại vì chúng ta chứ giờ ý ý em ý em nói là giờ mình đăng ký lại nó đăng ký lại lại theo chứng thư đúng không anh đúng rồi tại vì sau này chị sẽ cai c bằng chứng minh nhân dân mà à nhưng mà em thấy em thấy cái clip của ờ, ờ, tuyến trên gửi cho em ấy là mình đăng ký vào cái cái ờ, cái ví này là phải giống giống như là kiểu mình đăng ký ban đầu của Croan không sai một tí nào kể cả dấu kể cả em cả cả cả, cả em cũng nói như thế này ở đây câu chuyện là nếu chị làm đúng như vậy thì cơ bản sau này KC chị phải chụp hình quay phim với nó nó không đồng ý với chị thì chị có phải mất tài sản không sai vâng. chị sai là sai một bên vâng. thôi chị sai một bên rồi vâng. sai bên kia chị vẫn phải viết thư xúc bọt để khi nào roan thay đổi thông tin cho chúng ta còn bên này chúng ta phải đúng tại vì sao tài khoản bên này nó là ví tài chính ví ví tài chính thì nó phải chính xác chị chưa từng đăng ký cái tài khoản ví metano đâu nó bắt quay phim chụp hình hoặc là ví pin năng á quay phim chụp hình lại rất là kỹ chụp hình rất là kỹ như vậy chị sai một tí nó không chịu cơ sai một dấu phẩy nó không chịu đừng nói là sai cả cái họ cho nên là chúng ta phải làm đúng một bên đã sau đó bên kia chỉ biết biết đợi khi nào nó ok là chúng ta sẽ được còn bây giờ chúng ta chúng ta mà chúng ta mà làm sai cả hai là chúng ta sau này chúng bọt cực kỳ cổ em em anh Hải ơi vui lòng mở mic lại đi ạ mọi người mở mic em tắt ờ, ồn quá tắt mẹ đấy vâng à, cho em xin phép hỏi một tí chị ạ à, các anh chị ơi, dạ. cho em hỏi một tí bây giờ em có cái tài khoản mà khi mà em vào tài khoản rồi mà ấn vào cái lá cờ nó cũng không thấy nó nhúc nhích gì mà ấn vào cái chỗ đăng ký với đăng nhập nó cũng không không có vấn đề gì vậy là nó đứng im thì nó như thế nào hả cơ à, cái này là ờ. do thứ nhất là chị coi kiểm tra lại cái đường truyền của chị nhé là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là ờ, chị kiểm tra lại là cái tức là cái cái cái cái màn hình của điện thoại ấy, nó cái cảm ứng có nhảy không tại vì khi mà chị mở vào cái đường link để chị đăng nhập đúng không ạ nó đã đã à. hiện lên rồi thì tất nhiên là chị sẽ làm được chị kiểm tra lại cái nếu mà không được á, chị có thể đổi sang cái điện thoại hoặc cái máy tính chị đăng nhập và chị làm lại chị nhé Ờ, vâng, hoặc vâng, em là ơn chị ạ. có thể ờ, hoặc chị có thể ờ, tắt nguồn đi khởi động lại máy điện thoại chị nhá. Vâng. Dạ, thường dạ. thường thì thường thường thì chị cô chú anh chị á mà xài bằng cái điện thoại hệ điều hành Android thì đây lời khuyên chân thành của em luôn nhé một tuần cô chú anh chị nên reset nó lại một lần tức là mình tắt nguồn cho nó nghỉ khoảng 5 phút rồi mình khởi động nó lại thì máy nó sẽ không bị treo máy và không bị đơ thì cô chú anh chị thao tác trên cái bàn phím trên cái cái hình nhá, nó sẽ dễ hơn còn đối với hệ điều hành iOS thì không cần phải điều đó tại vì là hệ điều hành iOS là người ta quản lý rất là tốt không bị là nhiễm virus đó. Dạ vâng ạ em cảm ơn ạ để chúng ta vào xong mà đây lỗi của em vâng, là do máy em kiểm tra các rồi đấy vâng nhiều lý do lắm thực sự với tài khoản này nó không dễ như đau ăn luôn ạ nó nhiều lý do vô cùng ạ cho nên là nãy giờ mọi người đều thấy rất nhiều lỗi ạ em lại sử dụng một cái điện thoại khác anh à, Hải ơi anh Hải ơi cho em hỏi chút được không ạ? hỏi chút được không ạ vâng ạ ừ, ừ. cái của em à, chuyển đổi từ tháng à, của em còn đâu ăn nó chuyển đổi từ tháng từ là tháng 8 đến giờ thế bây giờ cái giờ phải chuyển cái này phải chuyển đổi lại à rồi anh ơi cái uh, tháng 8 á, mình chuyển đổi đấy là mới chuyển đổi cái siêu ăn thôi ạ à. vâng. anh nhá còn bây giờ là anh chuyển đổi thành cổ phần em, em, lý đấy anh hướng dẫn cho này tức là cái vâng. vấn đề trước khi chúng ta được sang giai đoạn này chúng ta có hai lần à, tức là có đồng ý chuyển đổi với lại tài khoản rau ăn là cái lần đầu tiên là khoảng tháng tháng 6 đúng không ạ tháng 6 tháng 7 thì chúng ta có vâng. một tháng một tháng đó chúng ta có đồng ý chúng ta đồng ý xác nhận chuyển đổi rồi nhưng bước sang tháng 9 chúng ta còn một lần một tháng nữa tức là nguyên từ đầu tháng đến cuối tháng 9 một lần nữa thì chúng ta phải thao tác của tháng 9 thì chúng ta mới được à, đổi cái siêu ăn lần này và có đường link nhá còn nếu chúng ta không làm điều đó nghĩa là chắc 80 phần trăm chúng ta sẽ không có được cái, à, cổ phần đâu bởi vì sao chúng ta họ trong một tháng một tháng mà đúng nó trong một tháng rất là lâu đúng không ạ mà chúng ta không quan tâm đến tài khoản của mình dĩ nhiên có thể có một vài trường hợp chúng ta mặc định chúng ta nghĩ là làm rồi thì giống như hồi nãy trong buổi zoom có một chị hỏi và trong tuyến dưới của em có một người và em làm việc trên mạng thì rất nhiều anh chị nói là anh ơi khi mà em vào cái phần mà anh hướng dẫn đấy vào cái chỗ ờ, click vào đường link để lấy đường link sang cái ví multi ấy thì không được tức là chúng ta không có làm giai đoạn chuyển đổi thứ hai mà anh vừa hỏi đấy ạ thì chúng à. sẽ cơ bản 8% là không có dạ, theo em nghĩ nhé 8% chúng ta sẽ không được hưởng siêu ăn nữa đâu ạ tại vì chúng ta không nhận với họ mà không đồng ý mà đó. À. thì cơ bản chúng ta sẽ không có đường link và không đường link chắc chắn chúng ta sẽ không được đổi siêu ăn đó Ê, em đang hỏi bây giờ là em đang dùng, à, bây giờ em đang xe đang xe đang đang roam trực tiếp một cái điện thoại này, và bây giờ em đang chuyển đổi mọi người đang hướng dẫn em bên này mà bây giờ em ấn vào em không vào được thì giờ em làm kiểu nào được bây giờ? Thì anh có một điện thoại thôi đúng không? Em có một điện thoại thôi ạ. Thế bây giờ thế này nhá, để em à, cả nhà xin lỗi nhá, em có một cái đường link à, về hướng dẫn, hai đường link ạ, em sẽ gửi cho cả nhà. Hai đường link hướng dẫn về à, về về, về à, em xin phép nha, em dừng lại một tí xíu hai đường link được hướng dẫn về về về để tạo tài khoản thì uh, các anh chị sẽ đao về để nghe nhé À, cho chị hỏi tí được không? Hello. Dạ chị có hỏi chị, chị có hỏi chị, chị có hỏi đi. À, tức là trước đây chị đã đăng ký hai cái tài khoản đó, mà chị đã KIC rồi. Lúc đó chị hỏi tuyến trên thì tuyến trên nói là một cái đăng ký bằng chứng minh nhân dân được, một cái ờ, bằng lái xe được thế bây giờ phải làm sao em giờ chị đã KC hai tài khoản một cái để chứng minh nhân dân một cái thì bằng lái xe bây giờ thế này ạ à, cái trường hợp cái trường hợp của chị thì à, nếu chúng ta làm hai tài khoản rồi cả nhà ơi em có gửi cái ờ, em có gửi cái đường link cả nhà có nhận được không ạ đường link của cái xử lý ờ, tình huống mà anh vừa hỏi đấy em trả lời câu hỏi của chị nhé tức là thế này à, Việt Nam ta có một cái chương trình là làm thẻ căn cước mới rồi rồi dạ làm thẻ căn cước mới đúng không ạ cho nên là cho nên là chúng ta có thể bằng cách là bây giờ chị đăng ký bằng hai cái hai cái tài khoản lỡ chị làm đúng là là làm lách luật đấy chúng ta à, à, mỗi à, một tài à. khoản à. thôi nhưng nếu tài khoản chị đã làm như vậy rồi thì chị hãy khai một cái là từ cái chứng minh cũ và một cái là chứng, chứng minh nhân dân mới như vậy là chị có thể được KC được cả hai tài khoản luôn đây là em nó lách được cái nhưng mà nó không trùng với cái cũ vẫn được rồi em là dạ, không thế này cái chứng minh cũ và chứng minh mới nó khác nhau về số số, số trên đó số hiệu ấy à, đúng rồi cho nên là chúng ta phải lách này chứ đúng ra là không ai được đâu ạ à. để con là em thấy nó đấy. cho mọi người thôi à, à. trên à. chat đó, em có gửi cho một người cái đường link tình huống à, các tình huống nhé anh, chị chị lên ơi chị à, lên ơi chị lên uh, tránh tránh cái cây quạt một tí à tại vì em nghe cái tiếng quạt nó ồn lắm à anh Hải ơi cho em hỏi tí vâng ạ à. alo anh Hải dạ vâng em đang nghe vâng ạ à. à cho cho em hỏi tí là có một trường hợp thế này em đăng ký đến giai đoạn là chuẩn bị cho tài khoản thì là vừa không tạo được tài khoản thì khi mình quay trở lại để mà vào đăng nhập thì là cũng không đăng nhập được theo mật khẩu cũ thế là chôm hiền lên chôm hiền lên bảo à. là phải vào mật khẩu của chôm khi vào mật khẩu của chúng thì thấy là một dòng mật khẩu khác với cái mật khẩu của mình vậy thì không hiểu là sao chúng cô mình xuất hiện mật khẩu, khẩu đó giống như là chúng đã lấy mất tài khoản của mình mật khẩu của mình ấy. bác nào các cái quả tài khoản là à, trên trên máy iPhone vâng à, cái, vấn đề này chị yên tâm nhé nó không lấy mật khẩu của mình đâu ạ à. vâng ạ à, nó sẽ không lấy mật khẩu của mình đâu nên là chị yên tâm ạ à. cái mật khẩu của chúng ta chúng ta lưu lại cái gì đó cái uh, cái nickname Phương Linh uh, có ờ, thể tắt mic dùng đúng không ạ? Kiểu nào cũng vào được video vào không vào được. Giống như em đang làm ở đây ạ, à. có phải chúng ta đang bị lỗi rất nhiều trong quá trình ra tạo tài khoản? Tối nay chúng ta thấy nhiều lỗi đúng không ạ? Thứ nhất là đường truyền, thứ hai là thứ hai là cái vấn đề cái vấn đề là tổng đài của công ty, cái thứ ba là điện thoại cái thứ tư là chúng ta đặt thông tin có thể là chỉ sai một vài dấu chấm phẩy nào đó nó cũng không xác nhận được em nói ví dụ thế như vậy là cái lỗi đây là không phải do cái chị nói là do phần mềm chôm đâu chôm nó không lấy gì của mình cả nó không lấy gì của mình cả thì chị hãy em nhắc ngay từ đầu buổi zoom á mọi người hãy ghi chép đầy đủ tất cả tên thông tin thậm chí cả mật khẩu luôn có một anh nào nói là chúng ta đặt mật khẩu nào cũng được miễn là bạn nhớ là được rồi chị ghi chép mật khẩu lại cho em bây giờ em nhìn lại mật khẩu này thì khi em vào em sẽ không quên còn chị chị không nhớ mà chị làm xong chị quên ngay tức là ghi chép muốn ghi mật khẩu gì ghi ngay từ đầu vào cái trang giấy của mình nhé ban đầu em đã hướng dẫn rồi đó đây là thông tin và em vừa gửi hai cái đường link của hai cái video hướng dẫn tạo tài khoản và một cái video là xử lý tình huống thì mọi người sẽ làm cách này nó sẽ xử lý được khoảng 50 đến 60 phần trăm ạ còn lại một cái một vài ngày nữa thì bằng cách là chúng ta đổi qua điện thoại khác hoặc chúng ta phải à, đợi những lúc mà đường đường truyền wifi hoặc là 3G chúng ta tốt nhất nhé tại vì có thời điểm nó rất là xấu có thể khuya chúng ta làm nhanh hơn vâng ạ thì em gửi hai cái link các anh chị à, copy nó về mà sử dụng em okay. nhá em sẽ ờ, em sẽ bổ sung cái cái vấn đề là ví qua Timolet các anh chị nhá ở đây á làm theo đúng chứng minh của chúng ta thông tin ví dụ như ngày hôm nay ví dụ như em thắm là 79 chạch 3 à, ấp thượng ấp thì viết bình thường và thượng thì phải viết hoa và phẩy à, phẩy xong rồi à, Ờ, chúng ta sẽ có phải nhưng không được chấm nhá đó là chúng ấp ví dụ như vậy huyện xã ờ, đông thân hội và xã thì chúng ta viết thường tân thông hội thì chúng ta phải viết hoa à, huyện à, huyện củ chi thì huyện viết thường và củ chi phải viết hoa đó và phải sao biết viết viết thường xong viết hoa và thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh phải viết hoa chứ không phải là chúng ta là làm kèm theo đúng chứng minh của chúng ta mà chúng ta không sai một chấm cũng cũng được các anh chị nhá tại vì sao em nói như thế ngày hôm nay có phải rằng là ngày hôm nay rao quan không phải anh chị cứ kêu khó tại vì sao người ta làm được thì chúng ta cũng sẽ làm được thôi cái yếu tố ở đây á là một là do mạng của chúng ta hai nữa là chúng ta chưa làm đúng theo quy trình à, và thứ ba nữa là dấu chấm phẩy của chúng ta lúc thì bị thiếu lúc thì bị thừa các anh chị cố gắng để ý nhé chứ không có gì khó đâu ạ không có gì khó khăn đâu um, rao quan thì uh, rất là nếu mà nó phải nếu cái gì nó cũng dễ thì không phải là rao quan nữa đúng không các anh chị và chỉ có chúng ta chỉ để ý một xíu thôi kiên trì một tí là chúng ta sẽ làm được ạ vâng à, chắc phòng room cũng gần nghỉ đấy anh Hải ơi cũng 10 giờ rồi đấy ạ em ơi cho vâng, hỏi vâng, vâng, vâng là, vâng. nói là, vâng. ba ngày nữa là hết ờ, đăng ký rồi không em vâng ạ à, thì à, theo thông tin từ trên cái à, thông tin của công ty á thì à, nó nó từ tối ngày 12 thì như vậy chúng ta là có 7 ngày là tối 19 chúng ta hết chương trình nhưng mà không biết đấy là thông tin từ cái à, trong cái à, back office á, nó thông tin rất cụ thể 7 ngày ạ thì bắt đầu đêm thứ 12 là khoảng trước lúc 7 giờ là chúng ta nhận thông tin rồi đó thì như vậy là chúng ta có đến ngày 19 cho nên là các cô chú anh chị hãy bình tĩnh và làm còn 3 ngày nữa ạ ba ngày rưỡi ba, dạ, ba vâng. ngày lễ mà làm là cứ dạ vâng. làm đi làm lại thì cũng hơi lâu và thực sự này bởi vì chính điều này cho nên dạ là vâng. bổ dung hôm nay mục đích là giúp chắc cô chú anh chị em ta hãy cái, cái cái cái nội dung mà buổi tối tụi em hướng dẫn mọi người để biết cách làm nhưng bình tĩnh để xử lý nó đó có cái cảnh rất ừ, thầy à? ơi dạ cho em hỏi nha cảm ơn nha dạ, vâng. thầy ơi cho em xin hỏi đi dạ vâng ạ à, mời chị à, như anh hướng dẫn thì khách lưu cái DP em vào máy iPhone chung vâng. lưu cái mật khẩu ạ ông điền điền nhà tắm lên mất khẩu iphone thì dễ lắm khi chị làm xong ông điền à, khi làm xong thì máy nó có yêu cầu là chúng ta lưu hay không đấy thì chị sẽ lưu vào ngay cũng được à, chưa à, hỏi chưa hỏi có ra có con bây giờ đến vn thì không có có à, có nhưng mà theo cái máy tạm thời á tạm thời chị ghi sổ sách là an toàn nhất ạ à. chúng ta lên máy anh này ơi anh này cho em xin số điện thoại của anh với ạ à. dạ cho em xin số điện thoại của anh với ạ à vâng ạ à, em chat trên phần trên màn hình chat nhé có gì anh chị tương tác qua số em nhé anh Hải cho tôi hỏi đấy anh Hải ơi à, vâng ạ anh Hải ơi cho cho tôi hỏi bây giờ cái trường ờ, cái trường, ờ, trường hợp của tôi bây giờ tôi đang ờ, chuyển đổi như thế mà tôi tao tôi thao tác đến phần cập nhật thông tin rồi Dạ. khi làm trên máy tính thì là cập nhật thông tin thì nó báo lỗi nhưng mà khi tôi quay vào cái app ở trong trên điện thoại ngoài ấy, thì lại là nó báo là thông tin đã xong thì có được không ạ mà chưa tích vào điểm chưa tích vào ô vuông thì cái câu à, rồi như vậy là được rồi anh ơi ok rồi ạ câu chuyện này thì à. em sẽ chia sẻ tức là vấn đề ở đây tức là tức là ở đây chúng ta đã xác nhận được rồi nhưng ờ, công ty chúng ta đang đã nói được cái cái trang web của chúng ta nó không lớn như Rawan cho nên là nó có lỗi như hồi nãy chúng ta đã thấy tên của bạn là Hoàng Duy nhưng khi mà kết thúc của nó là Simon Horton tức là nó đang bị lỗi sang một tên người khác rồi ạ thì câu chuyện ở đây chúng ta sẽ có một vài cái lỗi ạ cho nên rồi, ờ, nhưng mà anh cho em nói hỏi thêm cái là vì là em ừ. em mình em làm trên máy tính nhưng trên máy tính báo lỗi nhưng em vào cái app ở trên điện thoại thì lại báo